Cô gái này có tên Aka Nishino, là một hot girl của trường. Vừa đến nơi là ai cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng khi mới bước vào phòng là cô đã gặp một người con trai mà mình ghét nhất đó là Sid. Main của bộ anime này, một thanh niên trông hơi ngây ngơ hiền lành nhưng ngược lại, thanh niên này là một thằng đàn ông đầy tham vọng. Cậu gọi tên cô là Nishimura khiến cô hơi khó chịu, nhưng thanh niên đã nhớ lại và nói là chắc bữa giờ do thức đêm cày sẽ gầy đâm ra thiếu ngủ quá nên bị lác xíu. Nhưng nhỏ Nishino hơi thấy ảo ma vì thanh niên này học cùng lớp mình với ngồi ngay bên cạnh đã 3 tháng rồi còn gì, cu này bị thiểu năng chăng. Lúc này Sid có mong cô thông cảm vì sự lác nhẹ của mình và gọi sai tên cô lần nữa là Nishitani. Sau vụ này thì Nishino đã rất cay cú nhưng cái vụ cô không thể bỏ qua nhất không phải là vụ đọc sai tên, mà là vì cậu ta chẳng thèm để cô vào mắt khi nói chuyện. Kiểu như người nói chuyện với gái nhưng cái tâm lại lạc lõng ở một chốn nào đó, trong lớp thì Sid chẳng cần bạn bè gì hết, cậu ngồi im bóp kìm đến tận hơn 20.000 cái. Tôi bóp 800 cái 10 ký là ná thở rồi, thanh niên này người ngoài hành tinh chắc luôn, ngược lại với Sít thì cô bạn ngồi kế bên rất được mọi người tôn trọng và yêu quý. Cô còn được đóng vai chính trong mấy bộ phim Nhật vào 9 giờ tối thứ hai tuần tới nữa, đi đâu ai cũng chào. Trai làng thì ai cũng mê, gái làng thì ai cũng ngưỡng mộ. Đúng là một super idol của giới trẻ, nhưng mặt tối của cô bắt đầu từ hồi học cấp 2. Cô đã từng dính tai tiếng mà phải dừng hoạt động trong giới nghệ sĩ, và từ khi gặp biến cố đó, cô không muốn mình bị giáo viên ghét nên đã làm một học sinh gương mẫu, không muốn bị học sinh ghét nên đã làm một người được yêu mến, và vì không muốn ai có ác cảm với mình nên cô đã lăn lộn đủ kiểu. Cô đã cứ như vậy mà sống đến tận bây giờ, sau khi kết thúc buổi học của mình. Cô gọi cho tài xế riêng của mình đến đón nhưng có một sự cố xảy ra, tài xế của cô đã bị bọn côn đồ bắt và đánh chết. Cô liên tục gọi nhưng không hề bắt máy, thế là cô đành tự đi về. Thanh niên men ở trên sân thượng đã nhìn thấy, có vẻ thanh niên đã thấy có điểm không lành, đúng như vậy. Nishino trên đường trở về nhà đã bị bọn côn đồ chặn lại, cô đã cố gắng bỏ chạy nhưng không được. Bọn chúng sẽ bắt cóc cô, Sít cũng đã xuất hiện và thấy hết mọi chuyện nhưng cậu ta không ra tay. Cô bị hai tên này bắt cóc, ở phía bên ngoài thì Men đã lần theo. Cậu bây giờ sẽ bắt đầu hành động, cậu chọn màn xuất hiện của mình là tấm kính trên trần nhà, biệt danh cậu đặt cho mình là kẻ diệt du côn phong cách. Khi thanh niên du côn kia vừa rút súng là Men lập tức kết liễu hắn, một tên đã rãnh củ tỏi, nhưng tên thứ hai lại cảm thấy rất hứng thú, hắn ta vứt cây súng của mình đi. Vì kể từ lúc rời quân đội, hắn luôn cảm thấy chán vãi ỏ. Việc bắt cóc con tin chẳng mất một tí calo nào, đồng đội thì toàn là rác rưởi óc chó, nên hắn muốn ôn lại vài đường quyền với Mên. Hắn rút cây dao ra và thành công chém một đường trúng vào tay của Mên, điều này làm hắn gợi nhớ lại hồi chiến tranh và cảm thấy cực kỳ vui sướng. Nhưng chơi thì cũng có chừng có mực, Hắn nên biết vai của mình là vai quần chúng và đối thủ của mình là thằng nhân vật chính đi. Men rút hai cây hàng ra đập cái choảng, gãy mẹ cánh tay. Tiếp theo đó là những pha ăn hành lên bờ xuống mẹ luôn địa ngục của anh trai. Cuộc chiến đã kết thúc. Đối với Men, thua là chết. Server của anh không có cơ hội lần hai. Thế là Nishino đã được cứu, nhưng danh tính của Men thì cậu không được để lộ. Sau trận chiến này, cậu không hài lòng với bản thân mình chút nào. Từ khi còn bé, Cậu đã luôn ngưỡng mộ anh hùng và ước rằng mình có thể trở thành như thế. Cậu lớn lên với khao khát cháy âm ỉ sâu trong con tim, nó mãi mãi không lụi tàn và thúc đẩy cậu hãy mạnh mẽ hơn. Thế nên cậu cũng nỗ lực để có được những thứ cần thiết, tỏ vẻ bình thường ở trường học, làm một nhân vật quần chúng vô hại đến tầm thường. Nhưng đằng sau đó là combo bóp kìm hơn 50.000 cái và sở hữu kỹ năng võ thuật hơn người, nhưng cứ tiếp tục như này thì vô nghĩa. Dù cho múa cực gắt thế nào kẻ địch cho một viên đạn cũng ngỏm, nhưng nếu trở thành võ sĩ mạnh nhất thế giới may ra còn lật kèo được. Nhưng dù vậy thì quả bom hạt nhân đáp trúng đầu cũng ngỏm, nên cậu sẽ quyết định chuyển sang server khác để làm lại cuộc đời. Qua tập 2, Men bị một chiếc xe tải đâm vào và đăng xuất ngay tại chỗ, cậu tỉnh dậy trong thân xác của một đứa bé sơ sinh. Nhưng vì vẫn còn quá lú, cậu chỉ biết đứng hình đó mà chẳng khóc lóc gì khiến bố và mẹ cậu thấy hơi lạ. Sau một hồi thì hệ điều hành của cậu đã hoạt động lại và đã bật khóc, cậu chả biết cái quái gì đang xảy ra nhưng chuyện này không còn quan trọng khi xung quanh cậu đang ngập tràn ma lực, kiếp trước, thứ ma lực mà với cậu từng nghĩ là mơ mộng hão huyền thì giờ cậu đã có được nó. Thế là cậu đã chính thức chuyển sinh vào gia tộc Kaganao, một gia tộc nam tước miền quê, tất cả ở đây bao gồm những ma kiếm sĩ, hiệp sĩ dùng ma lực cường hóa cơ thể để chiến đấu. Và người được kỳ vọng sẽ kế thừa gia tộc không phải là cậu, mà là chị của cậu, cậu đã bị cái bóng đầy tài năng của bà chị phủ lấy. Ấy rồi thời gian thấm thoát thôi đưa, Nam chính của chúng ta giờ đây đã trở thành một thanh niên sát thủ bóng tối hoạt động về đêm và đi giết những tên côn đồ đạo tặc. Cậu mang trong mình một kỹ năng rất ảo ma mang tên kiếm Slam, tuy còn rất nhỏ nhưng với những kỹ năng cực bá này không ai có thể cản được nam chính của chúng ta nữa. Dù có chém bên thế nào thì cũng không si nhê, vì cậu đã sở hữu sức mạnh sờ lem trong người, sau khi trả thù những tên đạo tặc dùm những người thương nhân vô tội bị giết ở đây. Siết chuẩn bị đem lúa về thì cậu phát hiện một con quái vật có hình dạng là một cục thịt, biết thứ này bị dính lời nguyền. Cậu quyết định đem nó về nhà và bắt đầu làm thí nghiệm, thế rồi chỉ sau một tháng, cậu đã thành công khống chế được việc ma lực bạo phát. Sau khi khống chế được lời nguyền ăn mòn cơ thể thì con quái vật trở lại thành hình dạng ban đầu, đó là một cô gái xinh đẹp mang trong mình dòng máu của người elf. Cậu có nói với cô đó là lời nguyền yểm lên con cháu của các anh hùng như cô, ngay trước khi chết, ma thần đã yểm lời nguyền nó. Nó chính là chân tướng của việc cô bị thối giữa thành một khối thịt, nhưng mà có những kẻ đã bóp méo lịch sử, đó là những kẻ đã biến những người như cô thành sự tồn tại khinh bỉ. Chúng là những kẻ âm mưu phục sinh ma thần Diablo, và sứ mệnh của cậu chính là từ trong bóng tối ngăn chặn dã tâm đó và hỏi cô có muốn giác ngộ để sánh bước cùng cậu không. Từ khi bị dính lời nguyền thì cô đã mất hết tất cả nên chính vì thế, cô sẽ chấp nhận đi cùng men. Tổ chức của cậu bây giờ mang tên là Shadow Garden và cậu sẽ cho cô cái tên mới là Alpha. Thế là chớp mắt một cái ba năm trôi qua, cậu đã lớn lên và trở thành một ma kiếm sĩ tầm thường ở tuổi 13. Trong thời gian này cậu luôn luyện tập với chị của mình và nếu như kết hợp nhiều loại võ thuật trong xã hội ngập tràn thông tin của kiếp trước rồi hợp lý hóa thì sẽ thành một kỹ thuật cực bá. Cậu bây giờ phải giấu nghề và diễn vai quần chúng làm một người dân bình thường, nhưng trong khi đó, cậu đã bí mật lập cho mình một tổ chức bóng tối mà cả gia tộc không ai biết. Chị gái cậu khi bước vào tuổi 15 sẽ nhập học ở trường học viện ma pháp kiếm sĩ Midgar nhưng đúng vào cái ngày nhập học, chị của cậu đã biến mất. Sau khi biết vụ này, các chị em xã đoàn trong hội của Sid lập tức đi điều tra và cho ra thủ phạm đó chính là giáo đoàn Diablo. Theo như cô gái hầu có tên Beta một trong những thành viên mới của hội, thì cô nghĩ có thể chúng nghi ngờ tiểu thư Claire là hậu duệ của anh hùng. Phía bên tiểu thư thì cô bị bắt trong khi ngủ nên cô vẫn còn mặc đồ ngủ nhìn rất là mờ lem. Tên cầm đầu hắn nghĩ chính em trai của cô là người đã giúp cô hóa giải triệu chứng ác ma. Để chắc chắn hơn hắn nói là sẽ bắt Sid về để điều tra. Nghe được điều này Claire lập tức phá xích lao đến tấn công hắn ta, Cô không chấp nhận bọn này dám bắt em trai của mình. Nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì cô sẽ không tha cho bọn này, nhưng vì còn quá yếu nên cô đã bị ăn thẳng một đấm của tên đó vào mặt rồi bất tỉnh. Ngay lúc này phía bên ngoài có kẻ xâm nhập, không ai khác chính là những chị em xã đoàn trong hội Shadow Garden. Chỉ trong chốc lát tất cả đều bị những cô gái này cắt thành từng mảnh, thằng cầm đầu chạy ra xem tình hình thì đã quá muộn, thế là bây giờ thằng già này sẽ một mình cân bảy đứa. Việc này có mơ cũng không được vì thanh niên già này chỉ được cái mồm chứ đánh đấm gì, không thể chấp nhận việc rãnh củ tỏi tại đây, hắn quyết định dùng Rocket một giờ Blood, một loại thuốc cường hóa cơ thể bằng ma pháp, nhưng hắn không dùng viên Rocket một giờ đó để cân bảy mà là bỏ chạy, ảo thật đấy. Nhưng hắn đâu có biết Sid đã nằm ở dưới chờ sẵn, giờ chỉ cần gặp là lụ, cậu hành lão lên bờ xuống ruộng. Sức mạnh quá áp đảo nhưng không thể được, hắn không thể chấp nhận bỏ mạng ở đây được, Hắn lập tức nóc hết lọ thuốc dốc kết và trở thành một con quái vật người to nhưng chỉ mé. Và dù có nốc hết cả trăm viên thuốc dốc kết hắn cũng chỉ là nhân vật quần chúng với tiền cắt xê 100 cành thôi, chỉ cần mê nghiêm túc một cái thì ông ta đã chính thức rãnh củ tỏi. Sợi dây chuyền có chụp hình ông ta lúc thời niên thiếu với cô gái mà ông ta gọi là Milia rơi ra, Sid đã nhặt sợi dây chuyền và giữ lại trong mình xong rời đi. Chiến dịch giải cứu chị gái của đội trưởng Sid trong hội Shadow Garden đã kết thúc, cô ấy trở về với tâm trạng rất tức giận, những vết thương cũng đã lành sau một đêm và đến ngày hôm sau, cô ấy đã khởi hành đến Vương Đô như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau vụ này thì Men đã biết, giáo đoàn Diablo là một tổ chức siêu lớn có quy mô cấp độ thế giới. Thế nên những cô gái trong hội quyết định chia tay nhau và tản ra khắp thế giới để đối phó với chúng. Nhưng cậu cũng đã đoán được điều này, cậu biết những cô gái ấy đã lớn. Thực chất giáo đoàn gì đó đâu có tồn tại, vì không thể hùa theo trò hề này nữa nên họ đã muốn được tự do, tuy có hơi buồn nhưng không sao. Qua tập 3, Trước lúc chết ở kiếp trước, cậu vì quá khao khát có được ma lực nên đã trở nên điên loạn. Cậu đã đập đầu vào đá, mồm kêu gào ma lực. Quay đầu phía sau, là ánh sáng, ánh sáng chân lý. Không phải mà là ánh sáng xe tải. Khi bắt đầu lên 15 tuổi thì cậu sẽ lên vương đô nhập học. Đó là trường học viện ma kiếm sĩ Mitga. Đây là ngôi trường quy tụ những học sinh có tương lai sáng lạn. Bạn bè mà cậu chọn là hai đứa quần chúng hàng diêu tên hiro và Jaga, Cả ba đứa vì đã tham gia chơi cái trò ai xếp bet trong bài kiểm tra hôm qua sẽ bị phạt. Và bên là người thua kèo này nên hình phạt đó là đi thổ lộ với thần tượng của học viện để rồi bị từ chối phũ phàng. Cái hình phạt nhức nách thiệt chứ, cả ba đứa cùng đến học viện. Vừa đến nơi thì đó chính là nữ thần của học viện tên Alexia. Cô đang từ chối phũ phàng một anh trai, và tiếp theo sẽ là Sid của chúng ta sẽ đến tỏ tình cô. Môn thì nói mấy chuyện này dễ như ăn cháo, Cậu đã nghĩ ra cách thổ lộ trong cả đêm qua rồi và kêu hai đứa kia nhìn kỹ vào cho cậu thể hiện. Và cho bọn nó biết luôn thế nào là màn thổ lộ chuẩn vai quần chúng nhất trần đời. Mồm thì nói ngon lắm nhưng khi gặp thì lại như thế này, tưởng sợ thật nhưng không. Đó là cách tỏ tình chuẩn vai quần chúng nhất trên trần đời mà cậu biết. Điều này nói rõ cho chúng ta biết. Đây chính là một thằng good boy nhát gái trung tình đi tán gái. Nếu như cô từ chối thì cậu sẽ bỏ chạy rồi bị vấp ngã cho thật ngu. Nhưng ngược lại, cô đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Cô từ lâu đã luôn đợi một người như cậu. Hai ông nội kia há hốc mồm luôn. Sau màn tỏ tình thành công thì cả trường đã biết đến xít, đi đâu ai cùng nhìn. Nhưng không phải nhìn vì ánh mắt ngưỡng mộ, mà nhìn vì cay cú. Nước đi tỏ tình hôm qua của Men rõ ràng là có tính toán rồi mà sao nó lạ lắm. Đến chiều tối thì Sid đã biết cô không thích có hôn ước với thầy Zenon nên mới cần người đỡ đòn, thế nên cô mới chọn cậu. Một quý tộc cấp thấp trông rất dễ sai bảo, cậu thì chẳng hứng thú và cũng chẳng có ý định can dự vào chuyện riêng của mấy người này. Nhưng cô nói có qua thì có lại thôi vì cô biết Sid là kẻ tỏ tình vì trò chơi trừng phạt. Và cô nghĩ nếu mọi người trong trường biết cậu lấy trái tim của thiếu nữ ngây thơ ra làm trò đùa thì sao nhỉ? Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, không còn cách nào, thế là cô rút tiền ra ném vào cậu. Nam chính của chúng ta đường đường là một kẻ lạnh lùng đầy khí chất, bên ngoài nhìn yếu đuối, nhưng bên trong mang sức mạnh của top một server mà lại là một kẻ hám tiền à. Mọi người thấy đúng không? Nếu mọi người thấy đúng thì mọi người đúng rồi đấy. Do mưu sinh cả thôi, Mọi người đừng quan tâm ổng đang làm gì, nhưng khi đồng tiền thứ hai được búng ra thì nam chính của chúng ta thành cún mẹ luôn rồi. Liêm sỉ gì tầm này nữa, thế là cậu và Alexia tiếp tục những ngày tháng phát cơm chó cho cả trường. Mọi người ai cũng tỏ ra ghen tị cay cú nhưng riêng thầy Zenon lại khác, ổng vẫn rất bình tĩnh và ăn cơm chó, trên tàu trở về nhà. Alexia thấy đường kiếm của cậu thật là cùi bắp, dù nắm chắc được cơ bản nhưng chỉ đến vậy mà thôi. Nhưng nó thật thu hút, cô thì cô vẫn luôn muốn đuổi kịp Vương tỷ Iris, nhưng ngay từ đầu thứ hai người có đã hoàn toàn khác nhau. Thế nên cô đã cố gắng trở nên mạnh mẽ theo cách của mình, và đường kiếm của cô gọi là kiếm của người thường và cậu cũng thế. Nhưng cậu không nghĩ vậy, cậu thích kiếm thuật của cô. Alexia nghe xong không hề vui, vì vào cái lúc cô bị thua một cách thảm hại, Nguyên tỷ đã nói Nguyên Văn những lời đó. Nhưng có việc, dù thế nào đi nữa cậu cũng không bỏ qua và có thể với người khác thì là chuyện vớ vẩn, nhưng đó chính là điều quan trọng nhất trong đời người. Thế nên cậu mới thích kiếm thuật của cô, Alexia không hiểu ý nghĩa của những lời đó. Cô lập tức rút kiếm chỉ vào mặt cậu, nhưng nó chẳng có gì cả, chỉ là cậu rất bực khi thứ mình thích lại bị người khác phủ nhận mà thôi. Ngày hôm sau khi đến trường, Sid lập tức bị các giáo viên và các học viên bao vây. Chuyện là công chúa Alexia từ hôm qua đến giờ vẫn chưa trở về ký túc, hiệp sĩ đoàn coi nó là một vụ bắt cóc, thế rồi cho rằng kẻ tiếp xúc cuối cùng là cậu được coi là kẻ tình nghi. Qua tập 4, phía bên công chúa Alexia thì cô tỉnh dậy trong phòng giam. Kế bên là một con quái vật, lúc này một tên bác sĩ điên đi đến lấy máu của cô. Hắn biết máu của cô là máu của ma thần, hắn sẽ dùng loại máu này để hồi sinh hiện thế. Phía bên Sít thì cậu đang bị tra tấn, nhưng cậu chẳng hề nói gì cả. Càng không nói thì lũ này càng đánh, hắn tra tấn khủng khiếp đến mức men của ta khóc luôn. Nhưng khóc nhìn giả chân vãi ỏ, ổng thì cũng chán vãi, diễn hoài có sướng gì đâu. Bên đây thì tên bác sĩ tâm thần vẫn miệt mài lấy máu của cô, Càng nghĩ đến thì ông càng tức vì bọn chúng đã phá hoại chỗ nghiên cứu của lão này. Ông càng ngày càng điên lên xong đến chút giận vào con quái vật ở bên kia. Đã vài ngày trôi qua tung tích của Alexia vẫn không thấy. Chị hai của Sid thì la làng la xóm đòi đi cứu em trai cho bằng được. Còn Sid thì sau một thời gian tra tấn thì cậu đã được thả ra. Trở về ký túc thì Alpha đã ở đây. Vì nhận được tin báo nên cô đã trở về. Và việc điều tra giáo đoàn đang được mọi người trong hội tiến hành điều tra liên tục. Nhưng hiện tại cả đội sẽ gác lại chuyện đó và tập trung vào điều tra sự việc hiện tại vì nghi ngờ nó có liên quan. Alexia thì cô càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn rồi. Thanh niên men thì trong một đêm cậu đã dùng hết số từ những vụ săn đạo tặc đến việc làm chó để nhặt tiền. Tậu những món đồ này và coi nó như bộ sưu tập của chúa tể bóng tối. Khuya đến thì Delta đã đến phòng của cậu để thông báo là mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất. Và theo như lệnh của Alpha thì tất cả những thành viên đều đã tập kết tại Vương Đô với tổng cộng là 114 người, tổng chỉ huy sẽ là cô nàng Gamma nhưng chỉ huy tại mặt trận sẽ là Alpha. Và đêm nay, cả thế giới sẽ biết đến Shadow Garden. Trong con hẻm thì cậu đã gặp lại hai thanh niên đã tra tấn cậu lúc trước. Bọn chúng cũng ra vẻ khinh thường cậu như mọi khi, nhưng xui thay đây là chúa tể bóng tối chứ không phải xích quần chúng. Nên lập tức cho chúng biết thế nào mới là tra tấn thật sự. Phía bên đây thì những cô nàng khác quẩy hơi quá trớn rồi. Mọi thứ đang dần trở nên căng thẳng, Lão bác sĩ cũng không đợi gì thêm mà lấy máu của Alexia truyền qua cho con quái kế bên. Vừa truyền xong thì nó hóa to và lập tức kết liễu lão ta, nghĩ rằng nó sẽ giết cô luôn nhưng không, nó cắt xích của cô rồi phóng ra ngoài càn quét. Alexia cũng đã được giải cứu và mò đi tuần trong căn hầm thì vô tình gặp thầy Zenon. Hắn nói cơ sở này là của hắn và lão bác sĩ tâm thần kia cũng là do hắn đầu tư vào. Alexia nghe xong vừa giận vừa vui, ngay từ đầu cô đã cho rằng hắn là một kẻ đầu óc có vấn đề và quả nhiên là có vấn đề thật. Còn tên Zenon này thì hắn chỉ cần có nghiên cứu về máu của cô, thì hắn sẽ được định sẵn ghế thứ 12 trong hội bàn tròn và sẽ tạm biệt được cái vị trí giáo viên quèn. Hội bàn tròn là nơi tụ tập của 12 hiệp sĩ cao cấp nhất giáo đoàn Diablo. Alexia không thèm quan tâm lao đến dùng hào kiếm chém hắn. Nhưng quả nhiên cô không phải đối thủ của hắn nên đã bị ăn một đòn knock out. Cô nghĩ rằng có lẽ sẽ mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng đúng lúc này thì Men đã xuất hiện đi tới. Qua tập 5, Tên Zenon vừa nhìn là biết cậu chính là kẻ gần đây đã cắn trộm giáo đoàn, và còn nói rằng chỉ mới phá được mấy cái căn cứ nhỏ mà tỏ vẻ đắc ý. Và xem bên đây là kẻ hèn nhát chỉ biết nhắm vào lũ tiểu tốt, Zenon sau đó ra đòn đâm vào men, nhưng cậu đã kịp dịch chuyển đến chỗ của Alexia và hỏi chủ lực của giáo đoàn đang ở đâu. Ở ngoài thì mọi người đang chiến đấu với con quái vật nhưng đạn súng không gây sát thương lên nó, nếu bị thương thì nó sẽ lập tức hồi phục nhanh chóng. Iris sau đó cũng xuất hiện chảm một phát cực mạnh vào người nó nhưng vẫn không ăn thua, dù cho có chém bay cánh tay thì nó cũng mau chóng mọc lại. Đã đến nước này, Iris sẽ chém con quái vật thành nhiều mảnh để xem nó có tái sinh lại nổi không, chuẩn bị cho phát chém cuối thì Alpha xuất hiện. Khi con quái vật tấn công trở lại thì cô đã phóng lên trời và dùng chấn của mình chảm một phát chí mạng thiêu dụi hoàn toàn thân xác con quái vật, từ trong cơ thể nó một cô gái hiện ra. Cũng giống như Alpha, cô gái ấy cũng bị dính lời nguyền thành quái vật, trong màn khói dày đặc, cô nói với Vương Tỷ là đừng cản trở Shadow Garden rồi biến mất. Bên đây thì Zenon đã cường hóa ma lực của mình lên để chơi lại xít, nhưng với cậu thì thằng Zenon này còn quá non. Cả hai sau đó có một màn đấu kiếm mạnh đến mức luồng sóng của những cú chém thôi cũng bay cả gạch tường. Alexia nhìn những đường chém của Men là cô biết nó là kiếm của người thường. Từ khi còn bé cô đã luôn mơ mộng về thanh kiếm với lý tưởng ngu ngốc này. Nhưng vì không có tài năng nên cô đã nỗ lực hết mình, nhưng dù cho có nỗ lực đến mấy cũng không bằng thiên tài nên cô dần như đã từ bỏ và ghét đường kiếm của mình. Nhưng khi nhìn thấy đường kiếm của men thì nó lại tiếp thêm cho cô sức mạnh, bên xít thì cậu đã kết thúc màn đấu kiếm này bằng một cú chém móc vào người Zenon khiến hắn xịt tiết. Vẫn chưa bỏ cuộc, hắn có mang trong mình 7 viên thuốc dốc kết một giờ. Hắn bỏ hết lọ vào miệng nhưng chỉ có một viên rưỡi vào được mồm, thế là trong chốc lát, hắn liền biến thành một con quái vật tràn đầy ma lực, nhưng thật ra hắn chỉ cường hóa thành cái bao cát cho mên đấm chứ không tài nào cản được sức mạnh tối thượng thật sự của Sid. Cậu sau đó lập kết giới, Mên lúc trước từng là một kẻ đã thách thức bom hạt nhân nên đã nỗ lực luyện tập, nhưng đó vẫn là đỉnh cao không với tới nổi, và nếu muốn đứng trên cái đỉnh cao của sự sợ hãi đó thì không cần phải chiến thắng bom hạt nhân, mà chỉ cần biến bản thân thành bom hạt nhân là được, chảm tối thượng automic được thi triển, nổ tung cả một khu vực trong kết giới, vụ nổ bộc phát lớn như cú nổ tàn phá của bom hạt nhân, toàn bộ vương đô đều được nhuộm màu tím ma lực của sự tối thượng và nhanh chóng tan biến. Alexia khi chiêm ngưỡng trận chiến đó thì cô đã vung lại những đường kiếm ấy coi như đó là sự comeback của mình. Đến ngày hôm sau Alexia đã tìm gặp Sid và cảm ơn vì lúc trước cậu đã nói là thích đường kiếm của cô. Và còn một chuyện nữa là từ trước đến giờ cả hai vẫn cứ giả vờ hẹn hò. Nhưng giờ Xenon bay màu rồi nên hôn ước của cô cũng hủy bỏ. Ấy thế mà cô vẫn không muốn kết thúc cuộc hẹn hò của hai người mà muốn tiếp tục mối quan hệ này thêm ít lâu nữa. Nhưng bên thì cậu trả lời lại một câu rất phũ, đó là có cái nịt. Thế là liền bị bà chém banh xác, đến ngày hôm sau thì những chị em trong hội vẫn không quên nhắc lại sự bộc phát cực mạnh của cậu chủ và nghĩ rằng sau vụ này những kẻ còn lại cũng đang rất sợ hãi và cho rằng mình chỉ là con mồi đợi để bị săn mà thôi. Tiếp tục với công việc thì Zeta, cô ấy đã phát hiện ra mục tiêu nên đang tiếp cận và điều tra, Ita thì cô ấy vẫn đang tập nghiên cứu. Và còn một vấn đề khẩn cấp nữa chính là tấm bản án từ giả mạo của Shadow Garden vừa nổi lên một cái là phách nó lồi ra rồi. Và Vương tỷ Iris thì hiện tại cô đang mất niềm tin vào hiệp sĩ đoàn, vì giáo quan kiếm thuật mà Vương quốc tự hào lại là tín đồ của giáo đoàn Diablo. Nên bây giờ cô sẽ thành lập một đơn vị điều tra hoàn toàn mới, nhưng trước hết thì cô phải tìm được người có thể giải mã được chức năng của thứ này. Bên đây thì Mên đã va vào một cô nàng xinh đẹp, Mên cũng đưa tay ra hỏi cô có sao không. Nhưng bà thì lại mở to mắt ra với vẻ mặt bất ngờ, nhưng không biết bất ngờ do mặt men toàn máu hay bất ngờ vì sự ga lăng và đẹp trai của men đây. Qua tập 6, từ trong các con hẻm, những tên trùm đầu bí ẩn tự xưng mình là Shadow Garden đã bắt đầu lộng hành. Còn Vương tỷ Iris, cô đã nhặt được cái cổ vật này tại căn cứ của một tổ chức tú xưng là giáo đoàn Diablo. Nên bây giờ cô nhờ một thành viên của học giả, đó là Seri Barnett xem và giải mã dùm. Lúc đầu cô vẫn còn hơi ngại do mình còn là học sinh, nhưng cha của cô đã động viên và nói đây chính là cơ hội tuyệt vời để phát triển hơn trong tương lai. Vì sớm muộn gì cô cũng trở thành nhà nghiên cứu đi khắp thế gian, nghe vậy thì Seri cũng đồng ý kèo này. Và để đề phòng bất chắc, hồng sắc hiệp sĩ đoàn do vương tỷ Iris lập ra sẽ đảm nhiệm canh phòng. Mên cùng hai thằng bạn bên đây đang xếp hàng để đợi vào một cửa hàng đang viral, nhưng cả ba phải đợi đến tận 80 phút nữa mới có thể vào được. Và dạo gần đây thì tin đồn về đêm sẽ xuất hiện lũ chém người cũng lan đến cả trường khiến hai thằng này cũng đắn đo nhưng sau đó nó cũng quyết khô máu chờ đến cùng. Lúc này cô nhân viên cửa hàng đến hỏi xin men một chút thời gian để giúp bọn cô làm khảo sát. Sau khi bước vào bên trong thì mọi thứ được trang trí và sắp xếp y hệt như cửa hàng bách hóa ở kiếp trước của cậu. Cô ấy dắt cậu đến một căn nhà bí mật. Mở cửa ra là có quá trời cô em xinh tươi chào đón. Á à, à thì ra là Gamma, hóa ra đây là cửa hàng của cô và cô đã dùng một phần tri thức mà Mên dạy để tạo nên cửa hàng này. Mên thì cậu cũng nhớ lúc còn nhỏ cậu có tùy hứng kể cho cô ấy về sô-cô-la. Và với cái đầu óc thông minh thì cô ấy đã tận dụng nó và đã thành công được như này. Thông minh thì rất thông minh như bù lại thì năng lực vận động là một thảm họa. Cậu sau đó lên ghế mà Gamma đã chuẩn bị cho riêng cậu ngồi. Với góc nhìn của cậu thì chẳng khác gì mình là chúa tể bóng tối thật sự, để thưởng cho mọi người vì đã cất công chuẩn bị một nơi tốn kém như này. Cậu bắn ra một luồng ánh sáng tuyệt đẹp tỏa khắp căn phòng và hiện tại thì cửa hàng của cô có rất nhiều chi nhánh ở các đô thị trọng yếu trong và ngoài nước. Ngoài ra còn có bán luôn đến các vùng xa xôi bằng cách nhận thư và về quỹ ngân hoạt động thì cô đã huy động được tận 1 tỷ Jenny khiến men sốc nặng. Vì không ngờ nhỏ này dựa trên tri thức của mình mà kiếm được cả đống lúa và còn một thông tin về công việc chính là lũ chém người xuất hiện ở Vương Đô. Là một lũ khoát lên bộ đồ đen rồi mạo danh Shadow Garden nên hiện tại mọi người đang gắng sức điều tra và còn một tin nữa đó là có một thành viên mới nhập đội tên là Nu. Năng lực của cô nàng này đã được Alpha công nhận, Minh sau đó cùng hai thằng bạn cong đít chạy về ký túc xá. Trên đường đi thì Minh cậu nghi ngờ rằng Alexia là một trong những đám chém người bừa bãi đó, vì cô ấy lúc trước không ngại vung kiếm chém cậu. Đang chạy thì đột nhiên Sít dừng lại và nói tao phải đi ị, giờ mà về ký túc xá thì mai không có quần đi học mất. Hai thằng bạn thì trở nên cực kỳ căng thẳng khi không biết phải làm sao, sau một hồi thì cậu đầu vàng nói rằng hai tụi tao sẽ không đồn mày ẻ bậy cho cả thế giới đâu, và dù mày là thằng ẻ bậy thì chúng ta mãi mãi là bạn. Thế là hai đứa chạy về với con mắt ướt đẫm, men sau đó phóng lên tòa nhà quan sát. Alexia thì cô bên đây đang một mình chiến đấu với bọn mạo danh Shadow Garden nhưng bọn chúng ngày càng đông, kỹ năng của cô thì có hạn trong lúc gần như là tuyệt vọng thì men đã xuất hiện. Bọn giả mạo thấy vậy cũng bỏ chạy nhưng chạy đi đâu được. Sau khi giết một tên thì Nu đã xuất hiện và xin men tên còn lại để cô xử lý hắn. Đến ngày hôm sau thì Alexia đã thông báo thông tin chính xác cho Iris biết và có hỏi rằng kẻ địch của cô là Shadow Garden hay là giáo đoàn Diablo và câu trả lời của Vương Tỷ là cả hai. Ở học viện thì thằng cu Hizozo đang lấy sô-cô-la mà hôm qua men cho để đi tán mấy chị ở lớp trên, nhưng liền bị hôn thê của chị ấy túng cái đầu đi giao lưu võ thuật. Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, để không bị mắc sai lầm giống thằng kia thì đầu chọc sẽ đến thư viện điều tra nghiên cứu về đối phương như thích ăn gì, ngủ mấy giờ, chiều dài váy màu quần lót, số đo 3 vòng ba la ba la. Bên thì không hứng thú với gái lắm, nên cậu có tặng cho cô nàng Seri ngồi ở kế bên khiến cô bối rối. Chiều về thì bố của cô khi thấy đống sô-cô-la này thì ông nói đấy gọi là tình yêu xét đánh, nên kêu cô hãy đáp lại tình cảm của người đó đi. Qua tập 7, Nu hóa trang thành học sinh trà trộn vào trong trường tìm men để báo cáo, rằng đây chính là đặc trưng hay có ở quân tiên phong Children Thieves của giáo đoàn Diablo nhưng thông tin cũng không có nhiều khi cô đã dùng mọi phương pháp mà chẳng moi móc gì thêm từ tên giả mạo hôm qua. Cô bé thì báo cáo rất nghiêm túc còn thằng bên đây. Thì nó chỉ để tâm đến cái tờ giấy đăng ký thi đấu. Mà hai thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo của mình đăng ký dùm. Lúc đó khi đăng ký xong cho Mên thì nó cực kỳ phấn khích và kêu Mên hãy biết ơn nó đi nào. Ok anh tặng hai chú hai đấm coi như là sự biết ơn của anh khi dám tự ý bắt anh đi đánh nhau nhé. Nu ở đây thì cô có nói mục đích của bọn chúng là gây hiểu lầm về tên tuổi của Shadow Garden để dụ chúng ta ra mặt, nhưng có cái nịt ấy chứ thẳng men chịu lộ mặt. Cậu sau đó rời đi với lời chào thân ái dành cho thành viên mới, ngay từ đầu cậu đã có cách giải quyết vụ này rồi nên không cần để tâm hay căng thẳng mấy. Nu sau khi nhìn thấy những học viên ở đây thì cậu lại nhớ quãng đời học sinh của mình, nó thật đẹp nhưng nó cũng thật đáng sợ. Ngày đại hội kiếm thuật cũng tới, các dân chơi ở đây không quan tâm tới đánh nhau cho lắm. Và thứ các báo ở đây quan tâm chính là cá độ. Cái ngày mà các báo ở đây sẽ quyết định thắng tới gặm vỏ bánh mì hay ăn cua hoàng đế là đây chứ đâu. Mới 6 trận diễn ra thôi mà hai báo này đã sạt nghiệp và chuẩn bị ăn bám xít rồi. Tới trận thứ 7 thì người ra sân chính là Sid và hội trưởng Zeus. Với đối thủ là Zeus thì nhiều người khác sẽ sợ hãi nhưng men thì khác. Đây sẽ là cơ hội cho thanh niên thể hiện 48 tuyệt kỹ dân thường mà bấy lâu nay đã khổ công luyện tập khi trận đấu bắt đầu. Cả hai phóng đến với tốc độ bàn thờ, ngay lúc chạm kiếm thì Sid đã nhanh trí ngậm cục máu rồi ăn một chém bay 50 cây chuối trên giờ xong rãnh củ tỏi. Đây chính là tuyệt kỹ nhân vật quần chúng, lăn lộn khi tiếp kiếm, kỹ năng đỉnh đến mức những thánh ăn vạ cũng phải gọi men bằng cụ. Nhưng vẫn chưa chịu kết thúc khi cậu còn tận 47 tuyệt kỹ nữa chưa thể hiện, thế là men của chúng ta liên tiếp lao đến cho Zeus chém. Dù đã nhận hơn 10 cú chém nhưng nụ cười của Sid vẫn nở trên môi khiến Zeus đây có chút nể phục. Cô sau đó cường hóa rồi lao đến kết thúc nhưng trọng tài đã đẩy men ra rồi kết thúc trận đấu. Men kiểu, cái gì vậy má, còn 33 tuyệt kỹ nữa cho con thể hiện nốt má ơi. Cậu đã khóc lóc dẫy dụa trước những anh cao to đen hôi đòi tiếp tục trận đấu nhưng mọi người lại tưởng ổng ăn hành quá hóa điên. Và đối với Zeus thì trận đấu này cô đã hoàn toàn thua cậu rồi. Quay lại với hai thanh niên này thì đời ta chẳng còn chi. Mãi trắng tay mà thôi, bên sau khi băng bó xong và trên đường trở về thì vô tình gặp Seri. Cô bé đã rất lo cho cậu ấy thế mà thanh niên đây lại chẳng biết cô ấy là ai, đúng là ý bằng thực lực. Cả hai sau đó đến quán cà phê nói chuyện, Seri thì cô luôn mồm khen xít là cậu ăn hành rất ngầu. bên thì cậu cũng mở lời cảm ơn nhưng trong thâm tâm lại nghĩ nhỏ này lạ vãi ỏ. Mình ăn hành như thế mà con bé lại nói mình ngầu, đúng là có chút tình yêu vào là nó khác ngay. Và mục đích cô tìm gặp Sid chính là để tặng cậu túi bánh quy mà cô đã tự tay. Miên thì hết lú lần này đến lần khác khi nghĩ nhỏ này tặng quà cảm ơn mình vì đã diễn vai quần chúng quá xuất sắc, sau khi cậu đồng ý làm bạn với Seri, thì cha dượng của cô cũng đến nói con bé là một nhà nghiên cứu có triển vọng trong tương lai. Khi nghe được điều này thì Miên thấy không ổn xíu nào. Vì nhân vật quần chúng như mình lại đi thân thiết với người có tên tuổi thì sẽ gặp rắc rối, nên sẽ lấy cớ để tạo khoảng cách trong vài ngày. Trở về phòng thì Seri nhớ là thằng Men đang cặp bồ với con nhỏ Alexia nên sáng hôm sau cô bay thẳng đến gặp cô ấy. Bà uống cà phê mà bỏ một đống đường làm nhỏ Alexia trong đầu kiểu nhỏ này là người ngoài hành tinh hả trời. Vào thẳng vấn đề chính thì cô đến đây để hỏi Alexia có đang hẹn hò với thằng được dựa nào không, chẳng hạn như Sid. Alexia liền trả lời là chia tay rồi má ơi. Sherry nghe vậy nên liền mừng rỡ rồi nói thật ra hôm qua chị đã trở thành bồ của Sid rồi, sợ bị đánh ghen nên qua đây hỏi cho ra lẽ thôi ha ha. Nhỏ Alexia mồm thì nói tốt quá nhưng cái tay thì run như máy massage công suất lớn. Ở dưới lòng đất thì bọn giáo đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công lớn, tên cầm đầu cầm một cổ vật hình con mắt kích hoạt nó tạo ra một kết giới với phạm vi lớn. Những tên chùm đầu sau đó trà trộn thẳng vào trong lớp học để úp sọt. Rose cũng có ở đây nhưng khi cô dùng ma pháp cường hóa thì lạ thay nó không hoạt động. Tên chùm đấu liền lao đến chém nát thanh kiếm của cô. Hắn chuẩn bị giết Rose thì Sid đã chạy đến đỡ chọn cú chém thay cô rồi chết ngay tại chỗ. Qua tập 8, sau khi nhìn thấy Sid dùng cả tính mạng để cứu mình thì Zeus đã khóc và nhận ra ngay từ đầu cậu đã dành tình cảm cho mình. Cô hỏi cậu tại sao cậu phải chứng minh tình yêu của mình bằng cách đánh cược cả tính mạng như vậy. Ngay lúc này thì tên bí ẩn đã chĩa mũi kiếm vào rồi kêu cô mau di chuyển tới hội trường lớn. Sau một hồi thì tất cả những học viên đã tập trung hết ở đây. Sid thì cậu đã bắt đầu cử động lại rồi dùng tay đập liên tục vào ngực để lưu thông máu cho tim đập lại. Đây chính là bí kỹ dừng tim giả chết 10 phút. Nếu quá 10 phút thì thần chết phóng xì bo đến rước về chầu Diêm Vương luôn. Seri bên đây thì cô đang miệt mài nghiên cứu, thì một thồn lằng bay thẳng vào bên trong với điệu cười đầy biến thái. Hắn tự giới thiệu mình là Shadow Garden. Nhưng vài giây sau thì lại lác rồi tự hỏi không biết là Shadow Garden hay Shadow Guardian là đúng. Đúng là hàng pha ke nó vậy đó. Và nhiệm vụ của hắn đến đây là để lấy lại món cổ vật trên tay của Seri. Hắn rút hàng ra định thủ tiêu Seri. Nhưng hai cận vệ bên ngoài đã vào ngăn chặn hắn cho cô bỏ chạy. Xít trên nóc nhà nhìn thôi là biết kế hoạch của lũ này đang đâu vào đấy rồi. Thay vì lo lắng thì Xít đây lại tỏ vẻ rất vô tư và lạc quan lên em ơi. Tuy nhiên cậu lại thấy cái đám này không ưng con mắt chút nào, khi Shadow Garden ai đời lại chơi đồ đen như thế giữa ban ngày. Ít ra cũng phải hoạt động về đêm mới chuẩn chứ, thế là cậu đã quyết định thủ tiêu hết và đợi đến trời tối rồi lên sàn diễn. Cậu cũng không quên theo dõi Seri để bảo vệ cô ấy. Thằng nào mà dám mò mò sau đít Seri là Sid liền tóm cổ lại để gửi nó đến suối vàng đang bò bò trên cầu thang thì bị vấp té. Rất may là Sid đã ở đằng sau và bắt cô lại được cùng với món cổ vật. Sherry sau đó đi cùng Men về phòng để cho cậu xem thứ đã làm náo loạn ma lực ở đây, đó là con mắt tham lam. Nó sẽ hút hết tất cả các ma lực ở trong kết giới nó tạo ra, và khi nó hấp thụ đủ ma lực thì nó sẽ giải phóng tất cả trong tức khắc, và việc toàn bộ học viên bị bắt vào hội trường là để đợi cho con mắt tham lam hấp thụ đủ, rồi nổ tung ngay lập tức để thổi bay cả học viện, Cách duy nhất để chế ngự con mắt tham lam chính là món cổ vật này. Chỉ cần để thứ này gần con mắt tham lam là nó sẽ bị vô hiệu hóa. Và một khi cô giải mã xong hoàn toàn cổ vật này, thì cô sẽ đến hội trường từ dưới lòng đất và đưa nó lại gần con mắt tham lam. Mên thấy kế hoạch này cũng ổn, tuy đến cuối có vẻ hơi phèn. Nhưng như vậy thì cậu sẽ có cơ hội quẩy banh nóc nhà với dạng đâu nên cũng chấp nhận. Bên đây thì thằng Rex đã trở lại nhưng không có cái cổ vật. Làm tên cầm đầu hơi bị quạo vì hắn biết thứ đó chắc chắn sẽ cản trở kế hoạch của hắn. Thằng Rex trên đường đi thì đồng bọn của hắn không hiểu vì lý do gì đã bị túm đi mất. Rex ấp a ấp ớ như gà mắc xương chó quay ra đằng sau. Thì men đã ở đó chưởng một phát vào mặt rồi biến mất. Lúc này hắn liền dùng lưới ma pháp bảo vệ mình rồi thách men phá được nó. Mông thì gay rất khét nhưng đâu biết rằng Sid đã ở sau lưng hắn từ nãy đến giờ. Cậu trưởng hắn một phát nữa rồi đá hắn vào trong lớp học, ở bên trong đầy rẫy những xác chết của đồng bọn mình khiến Jack xón ra quần ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn men thì cậu xuất hiện trên trần nhà nhìn rất đáng sợ rồi tặng cho hắn một cái chết, mà hắn còn không biết người giết mình mặt mũi ra sao. Nu bên đây thì cô rất tiếc thương cho ông chú này vì phong ấn ma lực mà đã chết dưới tay kẻ thù. Còn anh chàng Macro đây từng là hôn phu của cô nhưng tiếc thay anh ta cũng chẳng sống sót nổi. Bên sau đó cũng từ từ bước vào để tìm một ít đồ mà Sherry cần. Để cô ấy có thể giải mã món cổ vật đó, Nu nhân tiện thông báo rằng Shadow Garden đã mai phục xung quanh học viện và đang đợi lệnh. Tuy nhiên, với tình trạng chiến đấu không ma lực sẽ có nhiều rủi ro như đang quẩy thì đồ đột nhiên biến mất. Ảo thật đấy, còn bên Gamma thì chị hai đó có năng lực vận động kém rồi mà còn đi guốc 5 phân. Thành ra bước 10 bước là vấp té một lần, thanh niên men thì cứ như mọi khi, vẫn không để tâm đến mấy báo cáo cho lắm rồi có nhờ nu phụ cậu tìm một ít đồ. Sau khi tìm đủ đồ chơi thì cậu thông báo là đêm nay chúng ta sẽ được quẩy banh xác mà không bị hạn chế ma lực. Nên việc bây giờ của mấy cương chỉ là nằm trên nóc nhà ăn uống đầy đủ chờ nhạc lên mà thôi. Qua tập 9, mọi chuyện đang thật sự căng thẳng. Shadow Garden hàng fake thì ở dưới đất còn hàng thật thì núp ở trên. Phía men và Seri thì sau một hồi nghiên cứu thì đã thành công kích hoạt được món cổ vật. Giờ cô sẽ mở lối đi bí mật đằng sau tủ sách ra. Sau khi cánh cửa được mở ra thì cô lại nhớ đến cái quá khứ đau buồn ấy. Seri lúc đó đã nhìn thấy hình bóng của mẹ mình bị ai đó đâm chết ngay tại chỗ. Vì con bé nên cô chẳng biết gì ngoài việc nhìn mẹ mình chết mà chẳng hề quan tâm đến người đã giết mẹ mình là ai. Ở những lúc cô đơn nhất thì ông viện phó đã bước đến an ủi và nuôi nấng cô đến bây giờ, nên giờ cô sẽ tự tay đi cứu lấy thế giới mà không cần ai giúp đỡ nữa. Sau khi Seri bước đi thì tên đeo mặt nạ kia tới công chuyện với Men rồi, hắn ta bên đây đang rất hồi hộp không biết thằng Vec nó đang làm cái gì mà lâu thế nhỉ. Nhưng hắn đâu biết rằng giờ thằng Vec đã nằm trên bàn thờ ngắm gà, những thằng ở trên đây cũng bắt đầu bóp cò vào những học viên ở dưới coi như trò giải trí. Sherry thì sau một hồi cô đã lết lên trên hội trường, tuy rất sợ hãi nhưng không chần chờ gì nữa, cô liền kích hoạt món cổ vật và ném nó vào con mắt tham lam. Sau khi món cổ vật tiến đến phạm vi nhất định thì nó đã phát sáng lên vô hiệu hóa ngay lập tức con mắt tham lam. Rose kiểu tao chờ giây phút này lâu lắm rồi. Cô lập tức phóng đến giết một đứa để lấy vũ khí rồi kêu tất cả học viên quẩy lên. Thời tới thời tới, mọi người lập tức ào đến tấn công, nhưng vì ma lực bị lấy đi khá nhiều nên còn rất yếu. Một mình cô phải chiến đấu với hai đến ba tên, nhưng khi nhớ đến men thì cô dường như được tiếp thêm sức mạnh. Ngay lúc này thì men từ trên trời bay xuống chỗ Rose, rồi khen khen đường kiếm của cô rất xinh đẹp khiến Rose rụng trứng. Hơn 100 thành viên Shadow Garden cũng đã có mặt ở đây và bắt đầu bung tỏa sau lệnh chiến của men. Tên cầm đầu thấy hàng Diêu đã đến nên vội vàng rút lui, cả hội trường sau đó cũng bùng cháy. Không bất ngờ gì khi đây chính là sân chơi của bọn chúng, Thắng làm vua thua đốt trường. Ngọn lửa cũng lao vào bên trong toàn học viện, ái trà thì ra là lão này là người đã đốt trường. Đến cả dưới hầm nó cũng không tha luôn, thật không may là Seri đã ở trong đó. Tên này đã trở về phòng tóm một đống sách ra rồi châm lửa đốt, nhưng bên đã có mặt ở đây từ nãy đến giờ và cậu hỏi phó viện trưởng Luther Gian đang làm gì. Khi thấy Sít ở đây thì ông cũng chịu mở cái mặt nạ ra, đúng thật, lão ta chính là cha dượng của Seri. Sít hiện tại có thắc mắc là tại sao ông lại làm việc này, với con mắt của cậu thì cậu biết ông không giống với loại người có hứng thú với việc này. Nhưng kể đi cũng phải kể lại, ông từng là kẻ đứng trên đỉnh cao của kiếm đạo, nhưng khi vừa lên được đỉnh cao thì bệnh tật ghé thăm thế là mọi công sức gây dựng điều biến mất trong thoáng chốc. Kể từ đó ông đã cắm đầu vào tìm phương pháp chữa bệnh và đã tìm thấy khả năng đó bên trong món cổ vật mà mẹ của Seri nghiên cứu. Thế nhưng cô ấy đã nói con mắt tham lam rất nguy hiểm nên không cho ông sử dụng. Thế là ông lập tức giết cô ấy mà không suy nghĩ gì. Sherry cũng nhìn thấy hết nhưng rất may vì con bé quá ngây thơ nên chẳng nghi ngờ, nên ông đã nuôi nấng Sherry để tiếp tục lợi dụng con bé. Men thì nghe cho vui thôi chứ không bận tâm mấy, mục đích cậu đến đây là để săn ổng thôi. Cả hai rút kiếm ra tới công chuyện, Men lập tức thi triển bí kỹ dân thường của mình bay thẳng ra ngoài và liền trở lại với hình dạng chúa tể bóng tối, vì biết kẻ địch thật sự của mình đã đến. Ông ta liền dùng con át chủ bài biến thành một con quái vật thật sự bay đến tấn công Mên và liên tiếp những đòn chém với tốc độ chớp nhoáng nhưng vẫn không gây khó dễ được cho Mên. Thừa biết Mên sẽ đỡ được, hắn lập tức dồn lực đâm đến Mên với tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy, đòn đánh rất mạnh. Nhưng Mên rất tiếc, hắn cố gắng lao đến với những đòn chém và nói rằng tao sẽ đổ hết mọi việc lên đầu tụi mày. Nhưng thật nực cười, Shadow Garden vốn đã không đi theo con đường chính nghĩa hay tà ác. Bọn anh chỉ đơn thuần đi trên con đường của bọn anh, với tiêu chí không ngán thẳng nào thích là nhích đụng là chạm nên cứ thoải mái đổ hết tội lỗi vào anh, Nên sau đó đâm hết bốn chi của hắn. Từ phía trước đâm từng kiếm hướng dần về tim, đó là cách mà lão đã giết mẹ Seri nên giờ cậu sẽ tường thuật lại những đường chém đó xong xoay kiếm cắt đứt trái tim ra, mọi chuyện đã kết thúc. Seri cũng vừa trở về, cảnh tượng ám ảnh cả đời của cô một lần nữa xảy ra trước mắt với cha mình. Quá sợ hãi cô bé chỉ biết nắm tay cha mình la lên và khóc trong vô vọng, biết cô bé là một người tốt có sự tin tưởng tuyệt đối đến cha mình nên cậu nghĩ cuộc đời của cô sẽ tốt hơn nếu không biết sự thật này. Vừa kết thúc vụ này thì đã có bài báo cho rằng Shadow Garden là kẻ thù không đội trời chung của vương quốc. Chắc thằng đó lại muốn về chầu Diêm Vương đây mà, trường học thì sau một đêm đã trở nên tàn tạ. Cứ thế này thì chắc nghỉ học đến hè luôn, ước mơ của khối thằng đấy chứ đùa. Sherry sau đó đã tìm gặp cậu và nói rằng mình sẽ đi du học ở đô thị học thuật. Vì giờ cô đã có việc nhất định phải làm, vì thời gian không cho phép nên họ đã chào tạm biệt lần cuối và hẹn sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa. Qua tập 10, sau vụ cháy trường thì tất cả được nghỉ hè từ 3 tháng thành 3 năm. Hầu hết những học viên trở về quê nuôi cá và trồng thêm rau, nhưng bên thì cậu quyết định ở lại đây trong bí mật. Thư báo nhiệm vụ mới từ Alpha cũng tới, còn mấy nhỏ khác thì quá rảnh nên có đứa ngủ 24 tiếng trên ngày. Có đứa va vào chỗ nào thì ngủ ngay tại chỗ đó, còn có đứa ngày đêm ngắm body của mình qua gương vì quá đẹp. Thật ra nhỏ này lép lắm nhưng nó dùng sờ lem độn lên á, còn beta thì cô chỉ cắm đầu vào viết lách để viết lên một cuốn truyện huyền thoại về chúa tể bóng tối. Ái trà những chị em ở đây ai cũng ngon hết, cứ đà này thì minh của chúng ta chết mất thôi. Elsilon và beta sau đó ra bên ngoài đọ vếu, Elsilon thì ngực to do độn sờ lem, còn beta thì là hàng tự phát triển. Trong trường hợp này mọi người chọn hàng giả hay hàng thật nhỉ? Hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Nu sau đó cũng đến thông báo mệnh lệnh mới do Alpha gửi tới. Cô nàng này thì cô đã được người đến mang về phòng, còn cửa hàng của Gamma đang là chủ đề bàn tán của tận Vương Đô. Khi có bán tất cả những thứ chất lượng nhất, hai chị em đây cũng ghé cửa hàng của Gamma để sắm một ít đồ chuẩn bị cho chuyến du lịch tới Thánh Địa. Khi được Gamma chuẩn bị cho vài món đồ ngọt thì cô đã chốt ngay và có nhờ Gamma gợi ý cho cô vài bộ trang phục để mặc thường ngày. Ok có ngay luôn, đến với món hàng đầu tiên chính là nội y cho phái nữ cực cháy mắt thuộc thương hiệu Tê Bách. Iris nhìn đống này thì liền hoa mắt và nói mặc cái này khác mẹ gì không mặc, nhưng Alexia thì khác. Cô rất tự tin về bờ mông của mình nên đã chốt cái màu đỏ, giờ chỉ cần vô mặc thử là ưng ngay. Bà sau đó lôi đầu chị mình vào trong mặc thử, cô nói rằng thanh xuân chỉ có một lần. Xài hàng tê bách thì có gì là sai, chúng ta không thể đồng hành với loại vải dày in hình Hello Kitty mãi được. Nên kêu cô hãy chấp nhận đi rồi còn tự ý mua thêm chục cái lọt khe để mặc dần, Trở về với cái đêm bùng cháy ấy thì sau khi vụ việc kết thúc, Rose đã vội vàng chạy đi tìm Sid, thấy cậu vẫn còn sống nên cô đã mừng rỡ đến cầm tay và nói là cậu đã cứu cô một mạng nên cô sẽ hiến dâng trái tim của mình cho cậu, rồi rồi tới công chuyện luôn. Thế là Mên lại có bồ mới, cả hai sau đó cùng nhau tới thánh địa bằng tàu ga. Thật ra thì Mên thì chỉ cần lướt một giây là tới nhưng để đóng chuẩn vai quần chúng thì cậu buộc phải đi bằng xe lửa. Nhưng khi tới ga thì gặp Rose nên thành ra thế này. Rose có nói là hai ta sẽ bước đi với một con đường trải đầy trông gai, nó sẽ đẹp như câu chuyện về dân thường lập công danh và cưới công chúa của đại quốc. Và cô chắc chắn tình yêu của đôi ta sẽ đan kết thêm bền chặt. Mên thì cậu biết bà đang dụ mình gia nhập tôn giáo nhưng cũng không nước đi nào khác ngoài việc chấp nhận. Đến tối thì bà lén vào ngủ cùng Mên, nhưng anh đây đã núp sẵn rồi húp anh không dễ đâu. Sau hai ngày thì cậu đã đặt chân đến thánh địa. Trên đường đi thì Rose đã rất mừng rỡ vì hôm nay đang có buổi ký tặng của nhà văn Natsume. Và Rose chính là fan bự của cô ấy nên có đến đó xin chữ ký, còn men thì cậu có lướt qua một vài tác phẩm của cô ấy. Nhưng khi nhìn tiêu đề thì thấy vãi ỏ khi Romeo và Juliet thì bị đổi thành Romeo và Julieta, à, cô bé lọ lem thì thành nàng nấm lem ảo thật đấy. Cậu cũng nể phục với độ đạo nhái như này tưởng nhà văn đó là một người chuyển sinh khác mình, nhưng khi nhìn qua tác giả thì thấy quen quen. Thì ra đạo sĩ đó là con nhỏ beta, cậu cũng bất lực luôn khi hết gamma rồi lại đến beta dùng tri thức của mình để kiếm lúa. Chuyện là lúc trước cậu thấy Beta rất thích văn học nên đã kể mấy tác phẩm ở kiếp trước cho bà, và có nói là hãy dựa vào đó để nghĩ ra câu chuyện thật ngầu. Nhưng ai ngờ đâu bà copy hết chỗ đó rồi chỉ đổi lại cái tên thì chịu chứ biết sao giờ. Sau khi xong thì Joe rất hạnh phúc vì nhà văn đạo nhái đó còn viết cả tên cô vào đây. Còn của Men thì khác khi cô ấy chỉ ghi một dòng chữ văn tự cổ đại. Rose bắt đầu trở nên thắc mắc nhưng cậu liền giải thích là viết vậy cho ngầu thôi để bớt thắc mắc lại. Bên Alpha thì cô đến thấy đại tư tế Drake bị giết, Tại sao một kẻ có địa vị như ông ta mà lại bị loại bỏ và cô rất muốn biết sự thật của vụ việc này. Cận vệ của ông ta cũng đến nhưng đã quá muộn, Xít bên đây thì cậu đang rất thỏa mãn với việc ngồi ăn kem đợi tiếng chuông cảnh báo hỗn loạn vang lên. Lúc này có một tên bên giáo đoàn hành động nhưng anh đây cho phép tụi mày thích làm gì thì làm luôn, nhưng kết cục sẽ chẳng thay đổi gì đâu vì anh mạnh nhất mà. Bên sau đó bay xuống giao lưu với hắn, chưa kịp vui đùa thì Epsilon đã nhanh chóng trẻ ba thằng đó. Cô sau đó thông báo kế hoạch đã chuyển qua giai đoạn 2, nhưng nói một câu là ngực nó nhảy một câu. Nhìn hơi ảo ma nhưng mà tôi thích, theo bên biết Epsilon có lòng tự tôn cao lắm, nếu giờ mà nói đống đó là sờ lèm thì chắc bà dỗi 7 ngày 7 đêm mất. Qua tập 11, men đến nhà tắm suối nước nóng để xả stress sau những ngày mệt mỏi, cậu vẫn cứ thản nhiên như mọi khi mà không biết rằng đây là nhà tắm của nữ và con nhỏ ngồi chung với cậu không ai khác chính là Alexia. Mặt bà kiểu thằng men này nó bị ngu hay nó giả bộ bóng để chui vô đây vậy nhỉ? Quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Alexia. Cô sau đó có hỏi men vết thương lúc trước cô chém thế nào rồi, cậu thì cũng trả lời là lành như chưa từng được chém rồi. Sau đó hỏi Alexia đến đây làm gì, và thật ra thì Alexia đây là khách mời tới dự thí luyện của nữ thần. Và nó sẽ tổ chức vào ngày cánh cổng của thánh vực mở ra, đó còn gọi là một nghi thức chiến đấu. Người khiêu chiến sẽ triệu hồi những chiến sĩ thời cổ đại từ thánh vực để chiến đấu với họ. Và nếu men muốn tham gia thì đã quá muộn khi vụ này cần đăng ký trước, và chiến sĩ thời cổ đại chỉ đáp lại lời triệu gọi của người khiêu chiến xứng đáng. Và hình như đại tư tế của thánh đường ở đây đã rãnh củ tỏi, nên cô cũng có dự định tới để điều tra. Nhưng chỉ nói đến đây thôi, và cậu muốn biết thêm thì hãy gia nhập vào hồng sắc hiệp sĩ đoàn đi nhưng men xin kiếu. Bà sau đó liên tục dụ men vào nhưng không là không, biết cậu quá cứng đầu nên bà nói men đến đây chủ yếu là để xăm soi hàng bà. Nhưng men đây thiếu cha gì hàng đâu mà thèm xăm soi bà này, rồi có kêu cô cũng đừng xăm soi thanh Excalibur của cậu nữa, Alexia bật cười vì thanh Excalibur mà cậu nói sao trông như con run đất vậy. Nhỏ này nhìn mặt mà bắt hình rong rồi. Cậu sau đó kêu thằng đệ mình biến thành cây trụ điện rồi đứng lên cho bà biết thế nào là lễ độ. Cô thì mang hai trái bưởi đó nhìn cũng khá nặng đấy, nhưng anh đây phải vác theo cây trụ điện đây nè. Hình như sau vụ này tôi nghe thấy tiếng chát cực lớn vang ra trong nhà tắm thì phải, ngay cánh cổng của thánh vực cũng được mở ra, nên nghi thức chiến đấu sẽ mau chóng được tổ chức và hiện tại thì mọi người ở đây đã dừng lại việc tiếp nhận điều tra, với những lý do như cần tập trung vào thí luyện của nữ thần và kêu đây là chuyện của giáo hội thì hãy để cho giáo hội xử lý nên Alexia không cần để tâm tới. Ở trên khán đài thì cô có đứng kế Natsume tiên sinh. Với ánh nhìn của Alexia thì cô chỉ cần nhìn sơ qua cái ngực của nhỏ này là biết bên trong cũng đen tối cho xem. Bà Beta cũng không ngại gì nhìn qua Alexia lại với ánh nhìn đầy khinh thường. Và cho rằng ả à này không hợp với men chút nào vì chỉ toàn biết lợi dụng địa vị công chúa và bạn học, và người hợp với mê nhất chính là nàng elf dễ thương tóc bạch kim ngực to đây mới đúng. Rồi nghĩ rằng ngài đâu sẽ đách rung động trước thứ con gái rẻ tiền này đâu. Đột nhiên Alexia đạp một phát vào chân Beta với nụ cười cực thân thiện và hỏi là cưng đang suy nghĩ cái gì vậy nhỉ? Ở dưới võ đài lúc này một vòng ma pháp hiện ra tạo kết giới cho những trận đấu. Men thì cậu ở bên đây ngồi hóng xem ở sự kiện này có làm được cái trò gì chuẩn vai chúa tể bóng tối không. Nếu như yên phận với quần chúng thì tiếc quá, Ơ ờ, thì bất ngờ hiện thân rồi quẩy xíu xong chạy cho dân tình trầm trồ thì cũng hợp lý nhưng lại không được. Cậu thật ra chỉ muốn làm kiểu giả vờ là một tên yếu đuối nhưng lại liên tục thắng trong một giải đấu thôi. Phía bên ngoài thì những chị này đang được phân chia ra để điều tra. Đến tối thì trận chiến cũng sắp kết thúc, Mên thì cũng hơi khá thất vọng về sự kiện này, nhưng đột nhiên tên của cậu được gọi ra đấu ở màn tiếp theo khiến ai cũng há hốc mồm vì bất ngờ. Cậu thì cũng phân vân không biết nên từ bỏ không, vì nếu như gặp một chiến sĩ cổ đại thì sẽ lộ thực lực mất giờ mà chạy trốn thì bị đuổi học và bà chị sẽ thiến mình mất, thế là cậu quyết định chọn phương án thứ ba, hóa thành sa đâu lỏ rồi làm loạn lên, cậu sau đó liền thi triển automic khởi động triệu gọi chiến sĩ cổ đại. Từ trong vòng thánh xuất hiện một cô gái, đó chính là phù thủy tay Ương Aurora, người đã từng mang hỗn loạn và hủy diệt đến thế giới. Cô sau đó rút ra cái sổ tay ghi chép từ ngực của mình và muốn được nghe thêm thông tin từ ông đại tư tế này. Gần 70 nồi bánh trưng chưa thấy cặp ngực nào bốc lửa như này, ông ta liền đồng ý ngay lập tức. Những chiến binh xứng tầm mới gọi được cô ấy, và sao đâu đây là người chịu gọi nên năng lực của cậu chạm tới ngưỡng của những kẻ từng hủy diệt thế giới. Aurora lập tức thi triển hàng trăm thanh thương huyết tấn công men, nhưng cậu lại thấy cực kỳ phấn khích khi được chiến đấu với người mạnh như này. Chỉ sau một hồi thì toàn bộ thương huyết đã răng hết kết giới, thoạt nhìn kỹ lại thì cô ấy đã bị khóa chặt bởi những dây xích. Thế nên men sẽ quét kiếm cực nhanh và kết liễu cô trong tức khắc rồi rời đi, kết giới cũng liền bị tan vỡ ra, những ma pháp khác liền xuất hiện tạo ra một cánh cổng. Qua tập 12, Men đã xong cuộc chơi của mình đang chuẩn bị về ngâm suối nước nóng, thì một cánh cổng ma pháp xuất hiện kế bên cậu, dù cho bỏ chạy nó cũng bám theo. Nếu cứ bỏ chạy như này nó theo đến tận nhà thì toang mất, thế nên Men đành chạy vô đó thử xem sau. Cánh cổng ở võ đài cũng bắt đầu mở ra nên thí luyện nữ thần sẽ bị tạm hoãn. Những chị em Shadow Garden cũng đã xuất hiện ở đây và di chuyển vào cánh cổng. Epsilon ở đây cũng bắt lão đại tư tế vào, nhưng ổng liền kêu đao phủ ra tay thành công chém bay hai quả bưởi đi. Quá bất ngờ nên bà liền phóng sờ lem ra lụng lại, hú hồn chìm én. Quả này mà nhỏ beta mà thấy thì nhục mặt lắm, quá tức giận cô liền chém thằng đao phủ thành từng mảnh khiến ông già bên đây ẻ chảy luôn. Cô sau đó túm cái đầu hói của ổng đi vào trong cổng, beta cũng vào bên trong. Cánh cổng cũng từ từ biến mất, Alexia thấy vậy nên đã nhanh chân bay vào. Rose cũng tương tự, beta đang ở đây thì hai nhỏ kia bay vào úp thẳng vào bà. Alexia cũng nhanh cơ hội đó mà bóp bưởi beta. Theo Alpha thì đây chính là tàn tích nơi anh hùng Oliver đã đánh bại Diablo sau đó phong ấn cánh tay của hắn. Và đây chính là tượng của anh hùng Oliver, đó là một người con gái chứ không phải nam như ở bên ngoài. Và còn một điều nữa là khuôn mặt của vị anh hùng này y hệt như Alpha, khiến lão cực kỳ bất ngờ vì đáng ra cô phải chết rồi chứ. Alpha với khả năng của mình cô đã mở phong ấn cánh cổng, nơi đây chính là lăng mộ của ký ức cổ đại và thù hận về ma thần đang ngủ yên. Alpha đã nắm tay được anh hùng Oliver và tiến bước vào màn ánh trắng xóa phía trước, phía bên thì cậu đã bước vào căn phòng của Aurora. Người mà men gọi là Violet, cô cho rằng mình không gọi cậu nhưng sau trận đấu lúc nãy, tuy ký ức của cô không được trọn vẹn nhưng cô chắc chắn rằng cậu chính là người mạnh nhất. Và giá như cậu xuất hiện ở thời đại của cô thì tốt biết bao, men sau đó hỏi cô cách rời ra nhưng Violet lại không biết. Cậu chuẩn bị quay đi thì liền bị gọi lại, mang danh chàng trai mạnh nhất thế giới đứng trước mặt mỹ nữ bị trói như này. Mà còn quay đi thành thơi như vậy người ta biết là đánh giá đó. À à thì ra ổng tưởng cô đang tu luyện. Cơ mà có vẻ giống tu luyện cách về trời thì phải. Cậu sau đó cắt cái dây chói tiện tay cắt luôn bộ đồ. Và theo như cô biết thánh vực này là ngục tù ký ức, nên chỉ cần phá hủy hạch nhân ma lực nằm ở trung tâm là ra được và cô cũng sẽ được giải thoát. Cô cũng không quên nhắc cậu là ở đây không dùng được ma lực nhưng có vẻ hơi thừa, riêng khoản phá hoại thì men giỏi lắm. Violet sau đó nắm tay men đi tìm đường phá chỗ này, có một chuyện nữa nghe cũng khá buồn đó là nếu như được giải thoát thì Violet sẽ tan biến. Phía bên nhóm này thì họ đã bước vào ký ức của anh hùng Oliver, đây từng là nơi giáo đoàn thu thập trẻ mồ côi và biến chúng thành chuột bạch cho thí nghiệm. Còn Violet thì cô đưa cậu đến ký ức của mình, thấy bản thân mình lúc còn nhỏ đang ngồi khóc thì cô liền đến tát vào mặt. Trở về bên đây thì Oliver hay được biết đến là Alpha lúc nhỏ, cô là một trong những đứa trẻ ít ỏi thích ứng được với tế bào Diablo. Sau khi trưởng thành thì Oliver được ban cho một nhiệm vụ, là thu thập những tế bào dia lô khác chứ không phải thảo phạt ma vương như lời đồn. Ở chiến trường thứ sinh vật bí ẩn này dù chỉ là một cánh tay nhưng sự tàn sát của nó vẫn còn rất lớn, nên giáo đoàn đã dùng cổ vật đại cao cấp để phong ấn cánh tay đó lại và dùng máu của nó để nghiên để cho ra thành quả là những viên dốc kết mà mấy tên trước đã nốc vào tại phòng thí nghiệm cánh tay ma thần. Lão đại tư tế này đã tạo ra một thứ mà chỉ cần liếm nó là có được sức mạnh cường đại cùng cơ thể bất tử. Theo như lão già này khai thì thứ đó chính là giọt máu Diablo, lão ta sau đó cường hóa cơ thể lên nhưng liền bị Delta đâm từ phía sau rồi chết. Một lúc sau thì lão liền trở lại với cái tên quái vật Nelson tham lam, cả đám bị đưa vào một không gian trắng xóa. Và hắn ở bên kia, nhìn biến thái hết chỗ nói, hắn sau đó liền phân thân ra. Qua tập 13, lão già liền phân thân ra rất nhiều, Delta chỉ cần một lướt là cắt đôi từng đứa nhưng đó chỉ là ảo ảnh. Hắn liên tục tấn công, khi mũi kiếm chạm vào tay Delta thì cô dần mất đi sức mạnh. Theo như lão già bụng bia giải thích thì khi tới gần trung tâm của thánh vực thì sẽ bị mất đi sức mạnh. Còn hắn thì ngược lại nhưng Delta đách quan tâm, hắn là con mồi thì cô phải húp, phía bên thì chả hiểu lý do gì mà cậu bây giờ đã đứng ở dưới còn Violet thì ở trên. Cả hai được đưa đến ký ức tiếp theo, bên dưới cái hố thì cô lúc nhỏ vẫn ngồi một mình khóc. Violet thấy vậy nên đã cầm kiếm đến chuẩn bị giết mình lúc nhỏ, nhưng những cái xác liền vùng dậy tấn công. Minh cũng kịp thời chạy đến bế cô thoát khỏi. Bên những cô gái này thì giáp sờ lem của họ đang dần biết mất khi đến gần trung tâm thánh vực, ngực của nhỏ kia cũng rơi ra. Bà thấy vậy bình tĩnh lụm lại rồi nói tụi mày có thấy cái gì không? Đứa nào nói thấy là chị mày tiễn về trời nhà. Phía của Mên hai người tuy không có ma lực nhưng vẫn vô tư, vì khi còn bé Mên đã chuyên tâm vào rèn luyện thể chất rồi. Bọn thây ma vẫn liên tục xuất hiện, thấy vậy Mên lập tức giết Violet lúc còn bé để thoát khỏi ký ức này, và liền bị đưa đến trung tâm thánh vực, Phía trước chính là một thanh kiếm với vô vàn sợi xích, bên đen ta thì dù cho có bay hết đồ thì chị đây vẫn quẩy điên cuồng. Lão già đang dần cảm thấy sợ hãi nên sẽ tung toàn lực, nhưng Delta bên kia đã rút thiết khối của mình ra và đập một phát nát cái bụng bia của lão. Bên thì cậu đang cố rút thanh kiếm ra nhưng nó đang cự tuyệt cậu, bên dưới nó ghi rằng thánh kiếm chỉ có thể rút bởi con cháu trực hệ và không có cách nào khác. Nên bên cũng từ bỏ, lão già bên đây vẫn chưa chịu thua còn Delta thì liên tục tàn sát, sau một hồi thì mọi người bị trả về thực tại. Delta chuẩn bị đến giết lão thì ổng liền gọi Oliver đến, nhưng lúc này Epsilon đã điều tra xong nên cả đám sẽ trở về. Vì mục đích của mấy cô đây là chặt đứt cội nguồn chứ không phải đi đánh nhau, phía bên bên thì cả hai chẳng còn chuyện gì làm ngoài chơi việc Kazo. Cậu cũng hỏi Violet là cô muốn biến mất lắm sao, nhưng cô đáp là được giải phóng thì đúng hơn là biến mất. Vì đây là nhà ngục của những ký ức và cô cảm thấy đau khổ khi phải ở đây. Ngay lúc này thì nhân vật chính của buổi biểu diễn đã lết đến, kẻ có thể rút được thánh kiếm. Nhưng khi lão lộ mặt thì Minh có hơi thất vọng, vì nhân vật chính này xấu vãi ỏ đã thế còn hói nữa, và điều bất ngờ hơn là cô gái đi cùng ổng cũng rất giống Alpha. Minh sau đó rút kiếm ra tiếp chiêu với Oliver, cậu liên tục bị Oliver tấn công nhưng nhìn cái mặt thằng Minh này thản nhiên như mới cắn cỏ. Sau khi ăn hành lên bờ xuống ruộng thì Minh đã nở một nụ cười tươi sáng hơn cả tương lai của tôi. Oliver liền phóng đến cực nhanh đâm thẳng vào lưng của cậu. Nhưng Minh giờ không còn hứng thú nữa khi một trận đấu mà không hề có đối thoại nào, và cô gái này không có trái tim nên không thể đáp lại câu hỏi của cậu. Violet sau đó cũng vội chạy đến kêu cậu hãy dừng lại đi vì cô không muốn cậu chết. Lão già thấy vậy cũng kêu Violet hãy hợp tác với ổng thì ổng sẽ thả cho thằng Sith ra. Violet cũng đồng ý nhưng Men thì không nha. Anh đây vẫn còn nhăn răng đây mà mấy người làm như anh tàng hình không bằng. Oliver sau đó liền phóng đến đâm thẳng vào Men. Qua tập 14, Men lại tiếp tục nở một nụ cười tự tin rồi mở màn buổi biểu diễn. Cậu lập tức khống chế Oliver rồi cắn vào vai của cô ấy, giống như cái bóng vậy chỉ cần xé một phát là nổ tung. Oliver liền tan vỡ, chưa dừng lại ở đây, lão già liền gọi hàng trăm cô Oliver khác lao đến tấn công nhưng muộn rồi. men đã lấy lại được sức mạnh và vung kiếm chém bay toàn bộ khiến lão hói đứng hình, vì không ngờ rằng men lại sử dụng được ma lực. Nhưng đối với men thì nếu như ma lực luyện ra bị hút đi, thì cậu chỉ cần luyện cho nó cô đặc đến mức không hút nổi là được. Tất cả Oliver lao đến tấn công nhưng đối với cậu, những đứa này chỉ giống như đám bù nhìn. Cuộc vui đến đây thôi cũng được rồi, kết giới ma lực được bung ra, Oliver nhanh chóng lao đến đâm thẳng vào tim cậu nhưng lại muộn nữa rồi. Automic được thi triển thổi bay mọi thứ xung quanh, vụ nổ bộc phát ra ngoài nhuộm tím cả một khu vực rồi mau chóng tan biến. Phía bên thì trước mắt cậu chính là cánh tay ma thần, nó đã dần di chuyển và lao đến cậu. Nhưng có vẻ đó là giấc mơ khi men liền tỉnh dậy trong một khu rừng cùng với Violet. Cô có chạm vào cậu nhưng không thể nữa. Bây giờ cô cũng thật lòng nói rằng đúng là lúc trước cô rất muốn mau chóng tan biến để quên đi ký ức, nhưng bây giờ cô đã có một ký ức mà bản thân mình không muốn quên đi, đó chính là cậu. Cô sau đó tặng cho cậu một nụ hôn rồi tan biến trong phút chốc, nên thì cũng chẳng biết nói gì mà chỉ rời đi. Sau vụ này thì Alexia thấy chúng ta phế vờ lờ, khi chẳng thể làm được cái quần què gì mà chỉ đứng nhìn Shadow Garden xử lý, thế nên cô muốn cả ba người ở đây cùng nhau hợp tác thu thập thông tin. Nhưng thông tin gì thì không biết, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì cả ba đã quyết định hợp tác, nhưng không biết rằng một trong ba có gián điệp và giả thuyết của Epsilon đã đúng khi phù thủy Tây ương Aurora chính là ma nhân Diablo và sân khấu tiếp theo sẽ là Vương Đô Midgar. Gamma thì cô đã tiếp nhận và chơi lớn mua toàn bộ bất động sản trên dãy phố để tái thiết lại đô thị, rồi sau trận đó thì con nhỏ Delta nằm ở thánh địa chơi với set đồ mát mẻ luôn. Alpha lúc rảnh rỗi thì cô lại nhớ đến những quá khứ lúc còn nhỏ, Giữa một khu hoang tàn thì cả đám đã xây được một căn nhà mang thiết kế ở kiếp trước. Những đứa trẻ bên trong rất đông nhưng sống rất hạnh phúc, lớn lên cũng như vậy nhưng hơi ngỗ nghịch, có đứa vì cái ngực mà lại ghen tuông dỗi nhau. Alexia trong lúc ở cùng chị mình thì cô đã năn nỉ Iris điều tra thánh giáo nhưng cô không chấp nhận, và nếu như Diablo hay Shadow Garden lại giở trò gì ở lễ hội Busin tới, thì cho dù họ có sở hữu cổ vật mạnh như thế nào thì kiếm của cô cũng không ngán, và theo như Iris biết thì ma lực nhuộm màu vương đô lúc đó không phải là uy lực của con người phóng ra, và cô cho rằng nó là của cổ vật mang ma lực khổng lồ, và nếu như chúng xuất hiện ở Busin thì cô chỉ cần đánh bại chúng. Mông thì gáy rất khét nhưng hãy đoán xem đến đó bà sẽ làm gì nhé. Phía Zeus thì cô đang miệt mài luyện tập nhưng đột nhiên người bị giật một phát, từ phía ngực của cô xuất hiện một đường gân đỏ. Qua tập 15, Đại hội Busin, nơi quy tụ các cao thủ có tiếng khắp thế giới cũng đã đến. Minh cũng cảm nhận được không khí náo nhiệt từ nó nên bây giờ, ngay tại đại hội này, cậu sẽ che giấu thực lực rồi tham gia đại hội. Ban đầu khán giả sẽ nghĩ à à cái thằng tên xít xít gì đúng không, nó chết chắc rồi. Nhưng sau đó Minh liền đánh bại đối thủ bay màu để khiến cho lũ khán giả há hốc mồm, chỉ nghĩ đến thế thôi. Minh của chúng ta cũng sướng nổi hết da gà. Minh sau đó đến thăm chỗ của Gamma, đề nghị nhỏ Gamma mang giày chứ mang guốc lúc nào gặp bà là lúc đó bà cũng trong tình trạng chảy máu mũi. Và mục đích men đến đây để nói với Gamma là cậu muốn che giấu thân phận và tham gia đại hội Busin. Nghe vậy hàng tá trang phục và vũ khí cho dân thường được mang đến cho men chọn. Gamma sau đó bôi kem sờ lem được cải tiến ở Bình Dương vào mặt men. Chỉ cần bôi vào thì cái mặt của chúng ta sẽ phồng lên giống như con sờ lem vậy á. Sau khi bôi xong thì họ sẽ úp cái nồi cơm điện Bình Dương này lên đầu men rồi kích hoạt nó. Thế là men đã có một khuôn mặt khác, đúng là hàng Bình Dương toàn những món độc lạ. Đấy đấy vừa lết xuống là té sắp mặt nữa kìa, Miên sau đó lết đến đăng ký với bộ dạng của một kiếm sĩ nghiện. Cô nàng tóc xanh thì khi thấy mê nghiện thì cô có hỏi, và nói cậu xài kiếm rẻ tiền với cơ thể ốm yếu vào đó là bọn chúng đánh nhập viện bây giờ. Miên chỉ thở phào và trả lời, sống ở đời đừng khinh thường người khác nha con. Miên hiện tại đang cảm thấy cực kỳ hài lòng với cái bộ dạng nghiện này vì cậu có thể xài chiêu, trong thì nghiện nhưng thật ra là xa đâu lỏ mạnh nhất thế giới. Chưa đi được lâu thì bọn cao to đen hôi đến kêu Miên về bú sữa mẹ đi, Miên cũng nói bọn mày là một lũ gà thế là liền bị lão to nhất đấm cho một trận, ở thời khắc này. Đáng lẽ ra thì cậu sẽ ngưng động thời gian và liên tục đấm trả xong móc hai con mắt ổng ra, nhưng hiện tại cậu không muốn làm thế nên đã để yên cho lão ta đánh. Việc nhịn ở đây thì ở đại hội sẽ hay hơn khi bọn kia vẫn chưa biết thực lực của mình. Cô gái ấy cũng đến kêu men bỏ cuộc đi nhưng có cái nịt. Cô sau đó có nói tên mình là Anerzot, rồi có hỏi tên cậu là gì. Men thì cũng không ngại trả lời rằng, hãy cứ gọi tôi là kiếm sĩ nghiện. Trong lúc xếp hàng để đăng ký thì Mên toát ra vẻ đẹp trai của mình khiến mấy thằng được dựa ở gần né hết luôn. Cậu sau đó trở về hình dạng xít quần chúng đi tìm gặp thằng bạn của mình. Để tra hỏi thêm một vài thông tin về lễ hội Busin, đến chiều tối trên đường trở về thì có gặp Rose. Cô có nói là cô cùng Alexia và Beta tiên sinh hợp tác thành một đội để hợp sức làm cho thế giới đẹp hơn xíu, và hiện tại thì cô đang trên đường đến gặp cha mình. Và ở đó họ sẽ giới thiệu cô với hôn phu tên là Doem, và Rose thì dù cho thế nào đi nữa cô vẫn sẽ không quên thứ tuyệt đẹp vào ngày ấy. Trong lúc nguy hiểm một cậu con trai trùm cái túi lòi hai con mắt ra đến bảo vệ cô với những đường kiếm tuyệt đẹp. Chính vì khoảnh khắc đó, cô đã từ bỏ tư cách là công chúa đất nước nghệ thuật để luyện tập vung những đường kiếm ấy. Ngày hôm sau Minh cùng với thằng Hizozo đến xem trận đấu để cho thằng bạn phân tích dữ liệu để cá độ. Anh chàng Gondo mạ vàng cũng có mặt ở đây. Minh sau đó xin đi ẻ nhưng thật ra là lên sàn đấu với hình dạng kiếm sĩ nghiện, đối thủ của cậu là Gonzales. Theo như anh trai mạ vàng này thì cơ bắp rất cuồn cuộn nhưng con chim có chút xíu nên chỉ số sẽ là 1.300, còn kiếm sĩ nghiện đây thì nhìn thôi cũng biết là dưới 50 rồi. Anh chắc chắn rằng trận đấu này sẽ thuộc về Gonzales rồi, nhưng khi vừa bắt đầu thì liền kết thúc với chiến thắng thuộc về kiếm sĩ nghiện. Chắc anh trai cơ bắp kia chưa nạp VIP nên bị đá ra khỏi server rồi. Mọi người thì tưởng ổng đột quỵ nhưng riêng cô nàng Anner Jot này thì cô đã thấy. Cậu nghiện đã choảng một phát vào cằm trong 0.01 giây, còn anh trai mạ vàng sau đó đã đi vào phân tích cho Hizozo hiểu và cho cậu hai mẹo chơi cá độ. Thứ một đó là hãy cược vào những thằng đẹp trai ngầu lòi như anh đây, còn thứ hai là hãy thực hiện theo cách thứ nhất. Ngày hôm sau thì thằng Hizozo thông báo với Men một tin động trời, đó là Rose đã đâm hôn Fudo em và chạy trốn rồi. Nghe có vẻ căng phết đấy, Rose fan này chơi lớn rồi. Qua tập 16, tin đồn về drama của Rose đã lan ra khắp nơi, vì Do em là con thứ của nhà công tước Oziana nên nếu Rose mà bị bắt thì cô sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Rose bên đây đã trốn vào trong đường cống, nhưng vị trí của cô liền bị Shadow Garden tìm được và đã báo cho Beta. Cô thì cũng ra lệnh tiếp tục theo dõi vị trí, đại hội Busin tiếp tục được diễn ra. Bên trên đường đến nhà vệ sinh thì gặp một cô gái, cô ấy ngửi thấy người cậu có mùi của tộc Elf, chuyện là cô đang tìm em gái của mình. Nên có hỏi Min có thấy cô Elf nào có gương mặt giống cô không, nhưng sau khi cô ấy bỏ mũ ra thì nhìn y chang Alpha nhưng Men liền nói là không biết. Thế là cô ấy rút kiếm ra định tấn công cậu, nhỏ này lạ lùng vậy ta. Nhưng để tránh gặp rắc rối Men đã diễn ra mê tê cứu tôi với. Thấy Men là dân thường thiệt nên cô đã xin lỗi và nói tên mình là Beatrix. Bên đây thì hai người này đã ngồi bàn về kiếm nghiện hôm qua. Và cho ra nghi ngờ cậu ta đã dùng một cổ vật bị cấm sử dụng, nhưng dù là kiểu gì đi nữa. Qua trận đấu hôm nay sẽ sáng tỏ, và đối thủ của kiếm sĩ nghiện hôm nay chính là Giáp Vàng, một kẻ chưa từng bại trận, nhưng không thể gọi là vô đối khi anh trai này chỉ không đấu với đối thủ có khả năng thắng mình. Chỉ cần gặp phải đối thủ đó thì anh ta sẽ liền bỏ cuộc, ảo thật đấy. Minh cũng ra trận, trận đấu bắt đầu thì Đô Đon liền phóng đến nhưng chém hụt. Nghĩ mình sẽ ăn đòn chém của Minh nhưng cậu ta lại rút kiếm ra một cách chậm rãi. Theo như cô gái này phân tích thì cô cho rằng cú né lúc nãy là cậu nghiện đã lắc cổ. Với tốc độ bằng với tôi chạy đến nhà cờ rớt khi bố mẹ cô ấy không có ở nhà, anh trai mạ vàng này quá tức giận vì mới bị quê nên đã sỉ nhục nghiện nhưng ổng chả để tâm đến. Thế là anh trai mạ vàng liền bùng phát lên thi triển kim long kiếm lao thẳng đến mên và cái kết khiến cả khán đài đứng hình mất 5 giây. Anh trai mạ vàng bay đi với tốc độ 100 cây chuối trên giờ xong bất tỉnh. Theo phân tích trong lúc anh trai mạ vàng lao đến kiếm sĩ nghiện đã hắt xì và vung kiếm vào đúng vị trí rồi thành ra như thế, lão to con kia nghe vậy cũng toát hết mồ hôi. Nhỏ này sau đó cũng tự nhiên lắc cổ phát rồi hát xì liên tục làm mọi người nhìn quá trời, chắc bị nhảm theo men rồi. Ở bên đây thì Iris đã đến gặp nhà Oriana nhưng hình như đô em vẫn còn sống sờ sờ ra, và có vẻ như bệ hạ đây đã bị thôi miên rồi nhỉ, họ không cho Iris tham gia vào vụ này. Phía bên bên thì sau một cú hát xì của cậu là một thằng rãnh củ tỏi, thanh niên Hizozo vì tin tưởng vào anh trai mạ vàng nên giờ đã bị sạt nghiệp. Sau khi rời sân đấu thì Anner Jot đã đến cảnh báo với cậu, là cô đã nhìn thấu được chiêu trò của cậu rồi nhưng Mên chỉ cười nhẹ và gỡ cái giáp tay nặng hơn 100 kg của mình ra rồi nói. Những vật nặng này chính là dây xích đã kìm hãm tôi khiến con bé đứng hình luôn. Bà sau đó đã nói với Mên rằng anh đang tự cho mình chắc thắng đúng không? Thằng Mên kiểu con nhỏ này nó bị như vậy lâu chưa ta? Phía bên Zeus thì cô đã bị phát hiện và đang cố gắng chạy trốn. Qua tập 17, mới sáng sớm mà thằng Hizozo đập cửa rầm rầm, Mở cửa ra thì nó thông báo cho Minh cách kiếm lúa đó chính là lệnh truy nã hội trưởng Jones. Chỉ cần bắt sống cô ấy là có ngay 10 củ, nhưng bên đây có cả núi tiền từ em gệ Gamma thì cần chi phải tham gia cái vụ này. Nhưng thằng Hizozo hiện đã tay trắng do cá độ nên nó đè đầu thằng Sít tham gia vụ này rồi chia 5 năm. Còn Men thì vốn dĩ cậu còn cổ vụ cho cô ấy chạy trốn vì cậu thích cái tinh thần chống đối đó, nhưng giờ cũng đang rảnh nên cậu sẽ tham gia chút cho vui nhà vui cửa. Và sẵn tiện hỏi trực tiếp lý do Joe hành động như vậy, trên đường đi thì Sid vô tình nghe thấy bản piano liền gợi lại những ký ức lúc trước. Và ở kiếp trước của cậu do phương châm nuôi dạy con của gia đình, nhiều lúc cậu nghĩ thay vì chơi piano, cậu lại muốn dành thời gian để luyện tập để trở thành chúa tể bóng tối, nhưng sau một thời gian thì thấy chơi piano cũng không tệ. Và nghĩ đến hình ảnh chúa tể bóng tối diễn tấu piano trước ánh trăng cũng ngầu phết, nhưng đi một hồi nghiệm ra bài này là bản sonat ánh trăng ở trước đây mình từng chơi mà. Tại sao nó lại có ở đây? Cậu vội chạy vào xem với hy vọng có kẻ chuyển sinh khác đến đây, nhưng lại tuyệt vọng khi người chơi bài đó là con nhỏ ngực sờ lem. Sau một hồi nói chuyện thì hết hai nhỏ kia tới nhỏ này cũng dùng những thứ mình dạy trở thành người nổi tiếng. Cậu sau đó có hỏi cô ngực sờ lem này biết thông tin về Zeus không nhưng cô ấy nói nhiệm vụ này là của beta. Thấy vậy Minh cũng rời đi rồi có khen dáng của cô hôm nay đẹp lắm. Rồi rồi tới công chuyện, vài ngày sau gặp lại chắc bà độn sờ lem to hơn cho xem. Alexia cùng với Beta đang trên đường xuống dưới hầm để kiếm Zeus, phía bên Zeus thì cô ấy đang dần yếu đi. Một thứ gì đó đang dần lan rộng khắp cơ thể của cô ấy, nhớ về lúc ấy khi gặp cha mình. Cô đã hoảng hồn khi cha của mình có vẻ mặt như người mất hồn, kế bên là tên Doem. Hắn đang nở một nụ cười đầy nham hiểm, những người ở trong đây cũng như vậy. Cảm thấy có điều không lành, Rose lập tức rút kiếm ra tấn công nhưng hình như đã bị mắc bẫy. Không còn cách nào khác cô quyết định bỏ chạy, tên đô em cũng kêu cô hãy đầu hàng trước khi lễ hội Busin kết thúc. Nếu không hắn sẽ khiến cha của cô giết khách mời nước khác, Rose thì cô đã không đưa ra quyết định bình tĩnh mà lại hành động chỉ xuôi theo cơn thịnh nộ. Ngay từ lúc đó cô đã biết đô em vốn cũng chỉ là con tốt thí của giáo đoàn, và nếu có giết hắn thì gốc rễ của giáo đoàn cũng đã cắm sâu vào vương quốc Oriana. Cơ thể thì càng ngày càng tệ, cứ tiếp tục lẩn trốn thì vẫn không được gì. Cô đã suy nghĩ đến việc đầu hàng vì chi ít nó có thể tránh được chiến tranh, nhưng lúc này cô đã nhớ đến Sid và sau khi loại bỏ lũ đô em để cứu lấy phụ vương, cô sẽ trở về bên cậu. Nhưng không ổn rồi, cô đã bị ác ma ám, dần chìm vào giấc ngủ sâu thì Rose đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc ánh trắng. Âm thanh của bản nhạc dẫn cô đến chỗ người đang chơi nó. Đó chính là Shadow Lỏ. Sau khi chơi xong bản nhạc, cậu hỏi cô định làm gì. Nếu muốn bảo vệ mọi người nhưng không thể làm gì thì sẽ kết thúc ở đó sao? Cuộc chiến của ngươi sẽ kết thúc ở đó sao? Rose thì cô đã không muốn dừng lại và rất muốn tạo nên một tương lai tốt đẹp, Thấy bản thân của Zeus có ý chí chiến đấu, cậu đã ban cho cô sức mạnh của bóng tối đồng thời phá hủy luôn khế ước ma ám có trong cô. Những kẻ được triệu hồi cũng xuất hiện, cô lập tức quét kiếm hủy diệt tất cả. Alexia và Beta cũng đã tìm thấy Zeus vì mới được ban sức mạnh. Cô giờ đây sẽ đi theo con đường mà cô đã chọn. Alexia nằng nặc kêu cô nói ra mọi chuyện nhưng Zeus không muốn cô ấy bị liên lụy. Alexia thì cô không quan tâm tương lai Zeus sẽ trở thành người bị ghét hay gì vì cả ba người ở đây đã hứa sẽ đi cùng nhau rồi. Thế là Alexia đã rút kiếm ra chiến đấu với Zeus nhằm ép cô nói ra, cả hai có một trận chiến điên cuồng. Alexia cô thật sự rất nghiêm túc trong vụ này nhưng sau khi kết thúc thì cô vẫn là người thua cuộc. Chuẩn bị rời đi thì Beta có nói chúng ta từ tổ chức khác nhau nhưng lại cùng nhắm đến một mục tiêu. Và hẳn con đường của chúng ta sẽ giao nhau trong một tương lai không xa, nên trên đường trở về thì vô tình gặp bà chị của mình, rồi xong tới công chuyện rồi. Qua tập 18, Men bị bà bắt vào phòng bóp cổ, Lúc cô đứng trước ký túc xá đợi cậu, cô đã tưởng tượng đập cho cậu một trận ra bã trong đầu. Vì cậu đã hứa là tới kỳ nghỉ hè sẽ cùng bà về nhà nhưng thằng Mên lại phớt lờ khiến bà giờ không còn bình tĩnh nữa. Bà sau đó đưa cho cậu tấm vé vào khu ghế ngồi đặc biệt của lễ hội Busin để cậu có thể đến xem thi đấu mà học hỏi. Vì cô cũng tham gia ở đó và chắc chắn mình sẽ vô địch. Ngày hôm sau Mên được đưa đến chỗ ghế VIP, bên trong toàn quý sở tộc. Vương tỷ Iris cũng có ở đây, cô cũng cúi đầu xin lỗi Mên vì vụ thầy Zenon và mong cậu sẽ hòa thuận với con em mình. Nhưng bên thì cậu vẫn nhớ mãi cái khoảnh khắc hóa thân thành chó, sủa gâu gâu làm trò mèo cho con nhỏ đó nên cũng hơi nhột. Bên sau đó có hỏi những người ở đây là trong những tuyển thủ thì có tuyển thủ nào đáng chú ý không, ví dụ như kiếm sĩ nghiện chẳng hạn. Nhưng Iris chưa xem trận đấu của người ấy bao giờ, hai người kế bên Iris thì có xem nhưng cho đánh giá là kiếm tuy nhanh nhưng cũng chỉ có vậy. Và tên đó không xứng khi có mặt ở vòng chính thức, Họ cho rằng kiếm sĩ nghiện chẳng qua là may mắn chứ chẳng có tí thực lực nào, nhưng càng chê thì bên đây càng thích. Còn Iris thì cô chỉ chú ý đến tuyển thủ kiếm thánh thuộc tộc Elf được mệnh danh là võ thần. Nghe vậy men xin phép đi hái hoa bắt bướm một tí rồi quay lại. Đang đi thì gặp Beatrix, cô cũng hỏi lại câu hỏi cũ là cậu có thấy Elf nào giống cô không nhưng men thì vẫn câu trả lời cũ luôn. Thế là hai người đã tặng cho nhau một phần bánh rồi rời đi. Bên phía Iris thì tên đô em đã đến bắt chuyện tán tỉnh Iris. Và về vụ Zeus thì hắn không để tâm cho mấy vì hắn biết trước sau gì Zeus cũng sẽ về. Và cha của cô ấy vẫn đang bị dính thôi miên hay gì đây như người mất hồn. Bên dưới thì trận đấu của kiếm sĩ nghiện và Anerzot cũng tới. Biết nghiện có tốc độ rất nhanh nhưng kiếm thuật lại khá cùi, thế nên cô đã phóng đến liên tục tấn công nhưng nghiện né rất mượt. Trước thời cơ nghiện sơ hở, cô chảm một phát nhưng men đã dịch chuyển ra ngoài sau lưng và nói thứ nãy giờ cô đánh chỉ là tàn ảnh thôi. Cậu bắt đầu phản công rồi di chuyển với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Anner Giót liên tục bị tấn công mà không có cách phản đòn. Đến bây giờ cô mới thực sự công nhận nghiện thật sự mạnh, và nó mạnh một cách vô lý. Nghiện sau đó phóng đến với siêu tốc độ, Anner Giót đã cảm nhận được và vung kiếm nhưng trong tức khắc, nghiện đã né được nhát chém đó chạm một phát vào vai kết thúc trận đấu. Sau trận này cả khán đài có một phen há hốc mồm vì khả năng và sức mạnh của nghiện. Iris cũng khán phục cậu ta, và đến lượt trận thứ hai sẽ là giữa Iris và nghiện. Và cô cũng nói rằng là cô không cần biết người đó đang che giấu điều gì. Nhưng dù là gì thì cô cũng sẽ chặt đứt nghe, nói nghiêm túc như vậy trong cũng uy tín phết đấy. Sau vụ này thì tên đô em cũng kêu lính mình điều tra về thanh niên nghiện. Và ổng nghi rằng cậu ta chính là người của thế giới ngầm vì nếu sau lưng hắn là vô luật thành thì ổng sẽ gặp chút rắc rối. Nhưng rất may là ổng lại không để ý đến việc nghiện là Shadow lỏ vì ổng biết Shadow Garden cần gì phải làm màu ở lễ hội Busin. Nghiện trên đường đi thì Anner Jot đã gọi lại. Ái trà cô băng ngực trong cũng đẹp phết đấy. Anner Giót thì bây giờ cũng công nhận sức mạnh của nghiện, còn cô thì để trở nên mạnh mẽ. Cô đã rời khỏi đất nước và cho rằng mình đã mạnh hơn nhưng không biết từ bao giờ đã trở nên tự mãn. Trước khi rời đi thì Anner Giót hỏi cậu có thể phục vụ đế quốc Belganta không? Nhưng đối với nghiện thì nó quá trói lọi với mình nên xin cứu nhé. Ngày hôm sau thì Iris có vội vàng tìm gặp Beatrix. Thấy Iris đang đói bụng, Beatrix đưa cho cô một cái bánh mà bà lại từ chối. Vậy thôi khỏi nói chuyện, còn bên thì cậu đang rất thỏa mãn vì đã đạt 70% mục tiêu ở lễ hội Busin. Giờ chỉ cần hạ Iris giành lấy giải vô địch xong rồi thở ra câu ta đã hoàn thành mục tiêu rồi biến mất tiêu. Nghe đến thôi cũng thấy nó ngầu bá cháy. Ngoài ra còn có kiểu giữa chừng tự dưng nói ta là sát thủ bóng tối của tổ chức bóng tối. Ta đến đây lấy mạng người từ trong bóng tối xong rồi lao vào lụ. Nhưng chuyện đó bỏ qua đi. Trước hết phải ăn trận cuồng nộ của bà chị khi không theo dõi trận đấu của bà đã. Qua tập 19, Vương tỷ Iris từ khi còn nhỏ, cô đã được mọi người thán phục khi hạ ông đại đội trưởng chỉ với một chiêu. Khi lớn lên thì cô luôn giữ chuỗi thắng liên tiếp của mình, sau khi gia nhập hiệp sĩ đoàn thì cô lại được dân chúng của Midgar tự hào và ngưỡng mộ hơn. Nhưng từ khi Shadow Garden xuất hiện, cô bị coi như một khán giả trong cuộc chiến mà chẳng làm được cái quái gì ngoài việc đứng nhìn. Cha của cô cũng phản đối không muốn cô vì chứng minh bản thân mình mà chọn con đường sẽ gây hại cho đất nước. Nghĩ tới những lúc đó, Iris càng trở nên buồn bã và kiên cường hơn. Ngày hôm sau, Beatrix đến phòng VIP như lời mời của Iris. Vừa bước đến thì bị cảnh vệ chặn lại, nhưng khi họ biết cô là võ thần Beatrix thì đã tá hỏa. Beatrix sau đó cũng hỏi mọi người có thấy Elf không nhưng đều nhận về câu trả lời là không. Mấy người họ cũng nhân tiện hỏi Beatrix là trong lễ hội này cô có chú ý đến ai không. Bà cũng không ngại trả lời là Sid vì cô biết Sid nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, khiến mọi người hơi bỡ ngỡ nhưng không sao, sự chú ý của cô đúng rồi đấy. Cha của Rose thì ông ta đang bị tên đô em nhỏ thứ thuốc gì đó vào miệng, Tôi nghe nói chỉ cần nhỏ một liều là có thể biến người đó thành một con rối vâng lời. Lại là một thứ thuốc gì đó ở Bình Dương Trăng. Theo như một ít thông tin tôi biết thì lão đô em này bắt bệ hạ ở đây giao chìa khóa ra. Nhưng ổng không chấp nhận nên thành ra thế này. Và ông đô em cũng biết Zeus đã có triệu chứng ma ám nên cũng không thoát được lâu đâu. Đến lúc đó ổng sẽ kêu bệ hạ giết vương quốc Midgar để phát động chiến tranh của hai nước. Trận đấu của Nghiện và Iris cũng đã đến. Nhìn Nghiện quá tầm thường nhưng sâu bên trong thì không tầm thường chút nào nên Iris sẽ dốc toàn lực ngay từ giây phút đầu khi trận đấu được bắt đầu. Iris lập tức bay đầu mà vẫn chưa định hình được chuyện gì, nhưng khi định hình lại thì cô đã bị văng ra, đó có vẻ là ảo ảnh chăng hay là do bản năng cảm nhận được cái chết. Khi cô vừa đứng dậy để vung đường kiếm thì ngay lập tức cảm nhận được một cú chém từ chân, Rose thì cô đã vội chạy đến phòng VIP. Nhưng khi đến đường này thì thấy toàn xác chết của những người thuộc giáo đoàn Diablo, còn bên đây thì đã bị trói lại, Shadow Garden cũng xuất hiện, Beta kêu cô hãy tiến lên để hoàn thành sứ mệnh của mình. Phía bên Iris cô liên tục bị thằng nghiện đánh vào tâm lý bằng những ảo giác, chỉ cần nhìn cánh tay nghiện di chuyển nhẹ là cô liền cảm giác như chân tay mình bị chém ra. Khán giả ở trên cũng bắt đầu phàn nàn về Iris làm cô cực kỳ lo lắng và bộc phát lên, nhưng khi phóng kiếm đến thì không thấy nghiện cầm kiếm làm cô bị trao đảo. Nghiện lập tức lùi ra sau và khống chế cô ngay lập tức và nói với cô rằng trận đấu chỉ mới bắt đầu thôi mà khiến Iris chỉ biết cứ người. Ông Đô em cũng ngỡ ngàng tột độ khi không ngờ rằng nghiện lại sử dụng được kỹ năng đó, cho dù là ma kiếm sĩ mạnh nhất cũng không thể thực hiện được. Ngay lúc này Zeus cũng tìm thấy hắn ta, cô quỳ xuống trước mặt cha mình và nói con đến đây để tạ tội về những việc từ trước đến nay, với tư cách là công chúa của Oriana cũng là con của bệ hạ. Cô xin phép bước tiếp trên con đường mà bản thân đã tin tưởng, đột nhiên cha của cô lên tiếng, ta thứ tội cho con, đó chính là lời nói từ trong đáy lòng của ổng vì ổng hiện tại chỉ là con rối của đô em, và hắn ta không hề ra lệnh cho ông ta nói như vậy. Nghe vậy Zeus liền phóng đến đâm thẳng vào tim cha mình để giải thoát cho ông. Trước khi chết, cha của cô cũng nói một câu cuối cùng rằng ta yêu con vì đã thực hiện xong sứ mệnh của mình. Rose cũng sẽ tự kết liễu bản thân mình ở đây nhưng Men đã xuất hiện, cậu ngăn cô lại và giết những kẻ khác với đường kiếm ấy khiến Zeus liền nhớ lại lúc đó, nghiện sau đó biến thành xa đầu lò. Nhưng chưa kịp giới thiệu xong thì Zeus đã nói cậu chính là kẻ giết đạo tặc phong cách khiến Men mất hết mẹ hứng, Rose đã rất mừng rỡ vì cậu chính là chủ nhân của đường kiếm ấy. Lúc đó Men đã múa cực gắt với những đường kiếm tuyệt đẹp quanh lũ đạo tặc đã bắt cóc Rose và la hét trong rất sung sướng. Sau khi xử xong hết thì Rose có hỏi Men tên cậu là gì. Nhưng Men chỉ nói là hãy gọi cậu là kẻ giết đạo tặc phong cách và bây giờ cô đã gặp lại cậu. Men thì cứ nghĩ con bé lúc đó là thú nhân chứ ai mà ngờ là nhỏ này. Cô tự trách mình vì những ngày ấy cậu luôn cố gắng chiến đấu với tà ác. Ấy vậy mà bản thân cô lại muốn giải thoát thật sớm vì đau khổ và sợ hãi. Thôi về làm vợ anh cho đỡ sợ vậy, cậu kêu cuộc chiến của cô vẫn chưa kết thúc đâu. Nghe vậy Rose liền phóng đi, lính của tên đô em cũng bị Shadow Garden giết hết, nhưng để đấu với kẻ mạnh. Bichix sẽ nhân cơ hội này tiếp chiêu với Men, cú chặn công kiếm của hai người mạnh đến mức sóng xung kích của nó tạo ra phá hủy cả khán đài. Qua tập 20, Iris đã bất ngờ khi biết nghiện chính là Shadow Lord, và đây cũng là lần đầu tiên cô thấy Men nên đã điên lên nhưng không biết làm được cái trò gì không khi cô vừa mới trở thành chúa hề khi nãy, mọi người dân có mặt ở đây bắt đầu sơ tán ngay trong cơn bão. Tên đô em cũng đang trên xe ngựa để mau chóng rời vương đô, bên Sid và beatrix thì cả hai đang chiến đấu ngang kèo nhưng thật ra không phải. Chỉ cần beatrix nháy mắt là cậu từ đằng trước đã ở đằng sau và ra đòn nhưng cô đã kịp đỡ lại được cú chém thoát tim này. Cậu liên tục thao túng tâm lý khiến beatrix cực kỳ bối rối khi vừa nhìn ở đây thì Men đã ở bên kia, Cô đang rất căng thẳng nhưng vẻ mặt của Mên lại rất bình tĩnh và thoải mái. Nhưng sau đó Iris đã xuất hiện, cô muốn được tham chiến rồi bắt đầu rút ra thanh kiếm làm bằng mithril khiến Mên hơi bị bất ngờ vì đó là một cổ vật. Nhưng cậu thì cũng nở một nụ cười khinh thường vì không ngờ rằng cô lại đi nhờ cậy vào cổ vật, nghĩ ra cũng hèn vãi ỏ khi trong đây có mình bà xài cổ vật. Iris sau đó điên lên xong bộc phát ra một ngọn lửa cực lớn vào thanh kiếm chém Mên, đâu lót đây thì cũng vui đùa với bà một xíu. Chém hai phát xong thì Minh cũng thấy bà làm màu như vậy cũng không tệ và cho rằng cô dùng thứ đó để biểu diễn trong lễ hội cũng hay ho đó. Trận đấu của Beatrix và Minh cũng tiếp tục trở lại. Chị của Sid thì vẫn rất lo lắng cho em trai mình vì không biết nó đang trốn ở cái xó nào rồi. Minh bây giờ thì cậu phải một mình chấp hai cô nương này. Iris đã cường hóa lửa và thành công chém cậu bay về phía khu nhà. Và rồi phóng đến cho đòn kết liễu nhưng Minh đã kịp lấy cây xà beng đỡ lại hai thanh kiếm của hai người. Cả ba liên tiếp tấn công khiến những nơi họ lướt qua liền bị sụp đổ. Bên sau đó dùng hai cây xà beng nhặt được làm thành hai cây rùi cui. Bên phía Rose thì cô đã gặp Alpha. Alpha cho cô hai quyết định. Thứ một là chiến đấu một mình, thứ hai là chiến đấu cùng với Shadow Garden bọn cô. Rose cũng hỏi rằng bọn cô có ý định cứu lấy vương quốc Oriana không. Alpha cũng không suy nghĩ mà trả lời rằng chúng tôi không hành động vì cô ở hiện tại. Và nếu như cô muốn cứu Tổ quốc thì hãy chứng minh giá trị của mình cũng như vương quốc Oriana, sau một hồi suy nghĩ, Rose đã thề là sẽ chiến đấu cùng Shadow Garden. Bên đây thì Min không có dấu hiệu nào cho thấy cậu yếu đi hay mất thế khiến Iris rất tức giận. Min sau đó sẽ biểu diễn cho hai người xem bí thuật của phù thủy, đó chính là chiêu thức của hấp huyết quỷ. Iris thấy vậy cũng bắn lửa vào cậu nhưng đã kịp dịch chuyển. Men sau đó đã đá Iris bay xuống sông nhưng Beatrix đã thành công chém gãy hàng của Men. Cả ba liên tiếp có những pha đấu kiếm ở Vương Đô, cậu đã thao túng tâm lý nhưng Beatrix đã làm quen được với nó khiến Men liền chấm 8 điểm. Và nhận xét kiếm kỹ của cô cũng gần bằng cậu nhưng đáng tiếc, cái mác nhân vật chính chỉ có một. Cùng lúc này Iris đã phóng đến trưởng thẳng vào Mên nhưng chỉ cần nắm đấm của mình, Mên cũng có thể chặn cả chiêu thức đó. Cậu cho rằng với thứ sức mạnh vay mượn thì dù có ngàn năm sau cũng không thắng nổi đâu. Iris sau đó bán sống bán chết lao đến giết Mên. Nhưng cậu liền vứt kiếm của cô và lên gối thẳng vào cầm nhưng ở phía bên kia, Beatrix đã niệm một đòn chí mạng phóng đến nhưng với siêu tốc độ của mình. Cậu đã né được và giật đo ván xong tặng cho hai đứa một chú siêu chấn thẳng vào người khiến cả hai khóc thét. Iris cũng cố lết dậy và nói hiệp sĩ toàn vương đô đang được điều động. Tất cả họ sẽ là kẻ địch của Men nên cậu sẽ không còn chỗ nào để chạy thoát. Men thì cậu chỉ nở một nụ cười lớn đầy sảng khoái. Chạy cái gì cơ? Cậu lập tức điên lên và phóng ra một lượng lớn ma lực tạo kết giới. Hai đứa này chọc nhầm người rồi. Trò chơi đến đây là kết thúc. Bên trong kết giới Alexia vẫn thản nhiên múa kiếm, còn bên Men. Hãy ngước nhìn lên để chiêm ngưỡng xuyên thủng xuyên không, một chiêu thức tối cao cực tối thượng vô song. Automic chuẩn bị thi triển thì men liền quay xe, ở thì trời cũng sáng rồi nên anh xin kiếu. Mấy đứa ở lại chơi vui vẻ, anh chỉ nhá hàng thôi đến mùa hai anh thi triển cho xem, sau vụ này thì kẻ gáy to thường là kẻ đau khổ nhất. Nếu không có Bichix thì Iris ăn hành no căng bụng rồi, biết tự lượng sức mình đi chứ. Thế rồi vài ngày sau báo chí đưa tin, chúa hề Iris và Hamburger Bichix đã thành công đánh lui được Shadow Lord, chuyện cha con nhà Oriana cũng chưa sáng tỏ. Shadow Garden cùng tên ma nhân quay xe khi trời sáng đó cũng chưa sáng tỏ luôn. Ơ thì báo này là do cô nàng tóc đỏ đọc, nhìn khá giống series nhưng không biết có phải không. Phòng cô ấy dán đầy những poster truy nã Shadow Lord, tên đô em thì cũng thất bại trong kế hoạch được giao mà không thể bao biện gì. Nhưng Oriana đã mất đi quốc vương nên sẽ bị dung chuyển và hắn chắc chắn rằng dâu sẽ trở về. Beatrix thì cô cũng về quê với đầy sự thất vọng khi không tìm thấy em mình. Bên Shadow Garden thì bọn họ vẫn hoạt động bình thường và không có chút trục trặc nào, nhỏ Delta này thì bà vẫn thỏa thân từ hôm trước đến bây giờ luôn. bên thì cậu đã trở lại những ngày tháng cầm bút của mình sau một kỳ nghỉ hè dài, còn thằng Hizozo vì sau vụ cá độ đó thì cậu đã bị túm đầu ra biển câu cá trả nợ. Mọi người ở đây thì họ đã đặt biệt danh mới cho chúa tể bóng tối là ma nhân Shadow, còn Zeus thì cô đã đi theo Alpha đến đô thành viễn cổ Alexandria. Căn cứ thật sự của Shadow Garden, và bây giờ Joe sẽ được huấn luyện ở đây để có thể trở thành một shadow với cái tên mới gọi là 666. Thấy bộ đồ của Joe không vừa mắt, Lam gia lập tức chém bay đồ cô, đến cả miếng giấy gói bánh của Sid tặng cô Lam gia cũng chém thành từng mảnh. Vì khi bước vào đây phải từ bỏ tất cả mọi thứ, Rose thì cô không biết làm gì ngoài việc khóc trong đau đớn. Đối với Men thì mọi thứ vẫn thuận theo ý cậu, và thời khắc thức tỉnh đang đến gần, giờ chỉ cần rung đùi chờ đợi để chấm dứt nó thôi. Như vậy là mùa 1 đã kết thúc với cái kết thật sự đáng thương của Rose, khi cô phải buộc chấp nhận từ bỏ tất cả để ẩn thân vào bóng tối. Mùa 2 chắc chắn sẽ là một sự comeback đầy mạnh mẽ của cô ấy, và mình cũng sẽ kết thúc video ở đây. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho kênh một like và đăng ký để ủng hộ mình nhé.